sống cho ra sống từng giây như như ấy sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 23 âm lịch rồi, cũng là ngày à, à, giảng cuối tháng. Chúng ta có duyên để gặp nhau à, chia sẻ cái bài đề tài sức khỏe và hạnh phúc. Đáng lý buổi sáng chúng ta sẽ nói ít nhưng mà câu hỏi nhiều quá rồi. À. Ta chắc trả lời câu hỏi luôn từ sáng rồi ha thì nghĩ là chắc cũng có nhiều người muốn nghe À, câu hỏi thứ nhất Mô Phật, thưa sư phụ bình thường con rất kính Phật tổ Hôm trước tự nhiên đang lúc giao tiếp với một số bạn bè Sau đó tâm con khởi lên tư tưởng bất kính chửi Phật Con rất lo sợ nên con cứ khởi tư tưởng là con thương Phật Con thương Phật để đối phó với tư tưởng kia Suốt đêm con có bị những tư tưởng này dần vặt bóp nghẹt con làm cho con không thở được. Con sợ quá không dám ngồi thiền, không dám nhìn Phật. Trong lòng con cảm thấy rất tội lỗi, rất bất an. Xin sư phụ giúp con. Cái à, những cái nghiệp bớt giác của mình đó có khi nó xảy ra mình không có chủ động được không phải tự nhiên mình muốn à, khi mà cái tư tưởng khởi nó có hai dạng một là theo chúng ta gọi là bất giác tự khởi thứ hai là chúng ta chủ động khởi chủ động khởi là khi mình ờ, mình ngồi mình lại mình kiểm soát mình thấy là nó có hai cái dạng ví dụ như chúng ta nhớ tới một cái chuyện ờ, xưa cũ nào đó mình cảm thấy mình thích thú hoặc là đơn giản là chúng ta nhớ tới thấy cái người bạn mình mặc áo đẹp rồi mình cũng khởi lòng tham mình muốn mặc cái áo đẹp giống như bạn mình cái mình ngồi mình nghĩ rồi phải mua giải ở đâu mình kiếm thợ nào may vân vân thì vậy là cái gì là chúng ta chủ động chúng ta khởi cũng nương theo cái duyên nào đó chúng ta chủ động chúng ta khởi thì cái niệm này mới đáng sợ còn à, thực sự thì à, trong quá khứ mình cũng đã từng chửi phật rồi <laughs> bây giờ tiềm thức nó khởi lên mặc dù là mình rất là thương rất là kính phật mà bây giờ chuyện này là chuyện mới còn quá khứ mình cũng đã từng nghĩ xấu về phật có khi lúc đó là mình ờ, có những cái trường hợp ví dụ giống như là à, mẹ của ngày một kiền liên khi mà ngày một kiền liên đi ờ, theo phật nhiều chục năm không về thăm bà và cứ nghĩ tới Phật là bà nghĩ xấu Phật làm lấy cướp mất con của bà rồi đủ thứ chuyện nuôi con lớn lên không có nhờ vả được rồi ngày xá lợi Phật cũng vậy nhưng mà riêng người một kiền liên á thì mẹ làm một số những cái điều không hay vì cái chuyện mà ghen tức Đức Phật ờ, đã dẫn con mình đi mất tiêu không có cho về thăm luôn nữa kể từ khi ngày mục kiền liên và ngày xá lợi phất vào trong tăng đoàn thì công việc rất là nhiều nhiều chục năm không có thăm mẹ nhưng mà trước khi đi thì ờ, gia đình riêng gia đình ngày mục kiền liên là của cải rất là nhiều dặn mẹ là phải dành cái tiền của này để cúng dường chư tăng rồi phải bố thí người nghèo vân vân nhưng mà bà không có làm và thậm chí là đến mức độ bà ghét chư tăng đó là bà làm bánh bao bà bỏ thịt ở trong đó hồi đó hơi bị quá đáng là nó bỏ thịt chó chứ thời đó chắc không có chó để làm thịt đâu bỏ thịt thôi <laughs> thịt thú không biết thú gì đây thì chính cái tâm oán ghét tam bảo nó kéo dài như vậy cho nên uh, chết mới bị đọa chứ còn mình bất giác khởi mà mình biết để mình sám hối thì không có sao chỉ là niệm bất giác nó không có gì để ngại mình chỉ là vì trước tham bảo mình thành tâm sám hối với ý niệm bất giác ờ, quá khứ của mình do cái nghiệp thức ờ, quá khứ đã đã từng có một cái lần nào đó bất kính với tam bảo bây giờ nó chợt khởi lên thì bây giờ mình cảm giác đó là một cái điều không có hay à, không có tốt cho nên mình thành tâm mình sám hối thì thôi còn cái việc mà mình cứ ghét mình cứ nghĩ tới cái chuyện xấu chư tăng rồi thậm chí là mình gói bánh mình bỏ thịt rồi cho trống mới bị <laughs> chứ còn ý niệm bất giác thì không có gì thưa sư phụ con thường nghe giảng về pháp vô trụ chỉ cần ngộ được pháp vô trụ thì mình sẽ được lưu thông tự tại con xin sư phụ hoan hỷ chỉ rõ cho con vô trụ ở ngay thân tâm này để chúng con có đời sống nhẹ nhàng an vui vì con chấp trước rất là nặng nề cái gì con cũng cho là thật nên con bị khổ sở hoài ai hỏi này dám đứng lên không có em có mặt ở đây không <laughs> mấy câu hỏi này hỏi trực tiếp mới hay chứ hỏi qua giấy chẳng hay ho gì <laughs> à, Thật ra từ lúc mà chúng ta học kinh điển Đại Thừa thì chúng ta bắt đầu mới nghe nói tới hai chữ vô trụ này, nhất là bản kinh Kim Cang á. Trong bản kinh Kim Cang thì Đức Phật nói có một cái cái đoạn mà Ngài à, Tu Bồ Đề thưa Đức Phật à, một cái à, thiện nam tử, một thiện nữ nhân cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì làm thế nào để hàng phục và làm thế nào để an trụ cái tâm kia trong một số đây là một cái câu hỏi rất là trọng yếu trong bản kinh kim cang thì lúc đó đức phật trả lời một số câu nhưng mà có cái câu rất là quan trọng là gì là không nên trụ sắc sanh tâm không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm nên sanh tâm ở nơi vô trụ thì như vậy là trong lịch sử nhân loại chúng ta có mấy người ngộ đầu tiên là cư sĩ họ lư đang ờ, đốn củi đem về bán à, để lấy tiền về mua gạo nuôi mẹ mình nhưng mà đứng giữa cửa cũng thiêu thiểu ngủ cái nghe câu này chợt tỉnh ngộ và ngộ rồi thì ờ, phát tâm đi tu lúc đó những người quen thấy ông này phát tâm đi tu nên chuẩn bị tiền vàng cho để nuôi mẹ và người này đi sau này thành tổ thứ sáu Trung Hoa là lục tổ và Việt Nam mình cũng có người ngộ cái này ai nhớ không vua Trần Thái Tông cũng ngộ từ cái câu này mình đọc nhiều lần rồi mình có ngộ lý do tại sao à, rất là nhiều người nghe Đức Phật nói là không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm tức là mắt mình thấy hình sắc mình không trụ nơi đó để sanh tâm tay mình đang nghe âm thanh mình không trụ nơi đó để sanh tâm mũi mình ngửi mùi mình không có trụ nơi đó để sanh tâm tức là sắc thanh hương vị xuất pháp là là mình không có trụ thì nghe Đức Phật dùng cái từ không trụ cái mình bắt đầu mình nhìn hình sắc cái mình à, làm sao để cho ý niệm đừng có khởi thì cái đó là mình gọi là mình không trụ bây giờ ví dụ như mình đang nghe âm thanh thì mình gắn giữ làm sao để cho mình đừng có bị dính mắc âm thanh này gọi là mình không có trụ và như vậy có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta dụng công tu tập để gìn giữ lục căn đừng có dính mắc lục trần. Điều này hợp lý quá đúng không? Nhà mình làm theo và chắc lẽ làm ngàn đời nữa không ngộ được. Thì như vậy có cái gì sai trong cái nhìn này? trong khi cư sĩ họ lư là một người hoàn toàn dốt không có học đạo chưa có từng tu tập ngày nào cứ là cái đốn củi giác về bán bán rồi mua gạo về hai mẹ con ăn làm ngày nào ăn ngày đó mà vừa nghe qua là ngộ liền thì khác biệt ở chỗ nào khác biệt ở chỗ nào không vừa nghe nó là không có trụ nơi sắc sanh tâm không trụ nơi thanh hương vị xuất pháp sanh tâm hơn vâng do số trụ như sanh kỳ tâm cái không nhận ra được cái sự thật cái sự thật ở nơi tất cả các pháp ở sắc thanh hương vị xúc pháp này là nói gì cái câu kết là gì nơi nên sanh tâm ở nơi vô trụ có nghĩa là cái vô trụ mới là cái thật còn mấy câu trước là ảo và những câu trước đó đều muốn nói cái cái vô trụ của từ sắc thanh hương vị xúc pháp ví dụ như hình sắc bây giờ chúng ta thấy nè tưởng tượng mình thấy từ bên trái qua tới bên phải đi hả chưa thì khi mình nhìn bên trái là mình thấy cái hoa này mình nhìn kế đó mình thấy hoa khác mình nhìn kế đó mình thấy khác mình nhìn kế đó mình thấy khác mình cứ nhìn thôi mình chưa có dụng công ở đây là chưa nói tới chuyện tu tập rồi chúng ta chỉ nhìn thôi nhìn từ trái qua phải nếu mà bây giờ mình nhìn cái bông thứ nhất mà nó dính nơi con mắt mình thì mình có thấy bông thứ hai không không ở đây chưa nói dụng công à cho nên dụng công cứ dụng công suốt đời là nó sai ở chỗ này đây là một cái sự thật là khi chúng ta thấy cái thứ nhất rồi chúng ta nhìn cái thứ hai thì chúng ta thấy cái thứ hai là cái thứ nhất nó tự gì nó tự không có trụ được rồi chúng ta sẽ nhìn tới cái thứ ba chúng ta nhìn tới cái thứ tư thì mỗi mỗi cái nhìn chúng ta đều là gì đều là mới chúng ta không có trụ được hình sắc cổ rồi cũng như nãy giờ mình nghe nói chuyện nó cứ tiếng thứ nhất cho nói ra thì tiếng đó nó dừng thì quý vị mới có thể nghe được tiếng thứ hai và giữa tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai nó còn lại có thêm khoảng trống nữa tức là âm thanh gì bây giờ ví dụ như mình dừng thì âm thanh nó còn dính lỗ tai mình không nó cũng không còn và lỡ như bây giờ ở đây có ai đưa cái mùi hương ngang mũi mình rồi lấy ra thì mùi hương nó làm sao cũng không còn rồi mình nếm cái gì qua lưỡi mình nuốt đi một cái nó còn không cũng không còn mình xúc chạm với cái trơn nóng ờ, nóng lạnh gì đó nó còn không cũng không còn như vậy là nơi căn vừa tiếp xúc với trần mà không cần mình làm thêm một động thái gì nữa đừng có nói là tôi nghe tôi gán tôi không có khởi niệm không cần không cần cái điều này vì sao vì tất cả các pháp bản tánh nó vốn tự ly tất cả các pháp bản tánh nó vốn tự vô trụ mình nghĩ mình trụ được tức là một nghĩ sai lầm một ảo tưởng chứ sự thật thì chúng ta không có dính được cái gì ở nơi hình sắc cũng như nơi âm thanh và như vậy thì dứt mình nhận ra ủa như vậy là vậy là thế giới này giống vô trụ tâm mình giống vô trụ chứ không phải mình sinh tâm chỗ vô trụ mà mình nhận ra sự thật là cái tâm mình giống vô trụ hình sắc ở ngoài vô trụ âm thanh cũng vô trụ mùi cũng vô trụ vị cũng vô trụ và xúc phạm cũng vô trụ như vậy là lục căn chúng ta từng tiếp xúc với lục trần mỗi một khoảnh khắc là chúng ta đều tiếp xúc với lục trần nhưng mà do nó không trụ cho nên chúng ta mới có thể thấy tiếp hoài hoài mỗi mỗi khoảnh khắc là mỗi mới do nó không trụ cho nên mỗi âm thanh chúng ta đều nghe khác nhau hoàn toàn không có âm thanh nào dính với mình được nhưng rồi lỡ ai chửi mình cái cái mình trụ không trụ tự nhiên bà này bà chửi mình là do đâu do cái sai lầm trong nhận thức của chúng ta là chúng ta thấy cái này có thể dính được với mình chứ sự thật là mình không có dính được đây là một cái sự thật cho nên đạo phật dạy là sao chúng mình phải thấy như thật để rồi mình sống đúng như thật và mình nói như thật thì đó là đạo phật chứ phật không có kêu mình làm thêm và cũng không kêu mình bớt ra cái gì vì vậy ở đây nếu mà một người hay ra được sự thật là tất cả các pháp đều vốn dĩ là vô trụ trong cái nhận thức mình như vậy trước đã nếu mình nhận thức được tất cả các pháp đều vốn vô dĩ là vô trụ thì thân này có trụ không thân này cũng không có trụ rồi tâm này có trụ được không và thậm chí mình muốn trụ ở nơi thân tâm cũng như muốn trụ trên hình sắc chúng ta có thể trụ được không thì như vậy là gì sự thật là chúng ta vốn dĩ là vô trụ thân tâm ngoại cảnh vốn dĩ là vô trụ và thân tâm ngoại cảnh vốn chỉ là vô trụ thì chúng ta là cái gì chúng ta là những người tự tại vô với ngại không có cái gì dướng mắt với mình chúng ta là đã giải thoát từ lâu rồi cho nên hồi xưa mà mình à, đọc cái bản kinh à, diệu pháp liên qua tôi gặp một cái câu mà tôi nhức đầu hơn 6 tháng tôi không buông được tức là tất cả chúng sanh đều vốn đã thành phật rồi à ủa chúng sanh vốn thành phật mà sao bây giờ mình còn ngu quá đây <laughs> Tiếc tình mà thấy mình không hiểu nổi không hiểu nổi ví dụ như bây giờ mình nói là mình vốn đã giải thoát rồi thì tin không đây có mấy người tin mình vốn tự tại vốn giải thoát không do mình không đủ cái trí tuệ để nhận định được cái sự thật đang diễn ra ở đây nó là vô trụ nói dần dần để chúng ta muốn nói tới cái sự thật đang có ở đây nè là chúng ta đang ngồi nghe từng âm thanh một việc chúng ta đang làm là chúng ta đang nghe và không có âm thanh nào có thể tồn động được ở ngay tại đây và cái nghe của mình thì mỗi tiếng nó mỗi mới và mỗi âm thanh mỗi mới đang hiện ra thì mình cũng nhận rõ từng tiếng từng tiếng một mới mẻ hiện tiền ở đây chứ mình không có thể nào thêm được và cũng không thể nào bớt được nơi âm thanh đang nghe đúng không chứ không phải bát nhã tự tánh là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm kiểu kinh điển nói mình hiểu lầm mình hiểu lầm kinh điển chứ sự thật thì tất cả các pháp cũng vốn dĩ là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm đã bây giờ chúng tôi nói tiếng phật thì quý vị thêm cái gì bớt cái gì trong tiếng phật này chúng ta không thể thêm không thể bớt được và cũng không thể tăng không thể giảm được trong tiếng này và cũng không thể làm nó cấu cũng không thể làm nó tịnh được nó vốn dĩ là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh và đối với tinh túy bát nhã thì còn câu hay nhất là gì nó còn viên mãn tròn đầy thì như vậy là tất cả mọi cái hiện hữu ở đây đều là viên mãn Thì chúng ta không thể thêm được Tại vì nó đã viên mãn tròn đầy Thêm cũng không được, bớt cũng không được Giống như ly nước đầy rồi chúng ta nhiễu vô giọt Thì nó tràn ra giọt Không thể thêm được nữa Và như vậy nếu như chúng ta nhận biết được tất cả các pháp Bước thứ nhất là chúng ta nhận các pháp vô trụ Bước thứ hai là chúng ta nhận rõ tất cả các pháp điều viên mãn tròn đầy thì cái này là trong mấy cái băng trước mình đã nói cái điều viên mãn tròn đầy này rồi chúng ta đủ sức để có thể thấy tới đây thì được xem là chúng ta giác ngộ ở một cái tầng bậc rất là cao nhưng ở đây chúng ta đang nói tới vô trụ thôi Tuy nhiên là ngay cả tất cả các hình tướng đều vô trụ Và vũ trụ này vốn dĩ vô trụ Vũ trụ này luôn luôn mới mới mới và mới chứ không phải là mới để thay đổi cũ không có cái chuyện cũ để mà thay đổi mình thấy mình cất cái nhà cũ mình thay đổi cái nhà mới thì à, mình nói là mình thay cũ đổi mới nhưng vũ trụ này không có chuyện đó luôn luôn mới không có lúc nào không mới tôi nói từng tiếng mỗi tiếng đều mới và quý vị có suy nghĩ đi nữa thì cái suy nghĩ của mình á thì mình cũng ngồi đây để mình suy nghĩ mình mới suy nghĩ tức là mới ý niệm mới vừa xảy ra ở nơi mình thì dù là mình có nghĩ về quá khứ đi nữa thì đó là một ý niệm mới suy nghĩ ra và có suy nghĩ ý nghĩ đó đi thì cái đó mình muốn giữ lại mình giữ cũng không được ai có thể lanh lợi nói là thầy nói qua thì mất nhưng mà tôi nhớ lại được có nghĩa là tôi bị dính đúng không nhưng bây giờ dính không mình nhớ lại mình dính không đố quý vị có thể giữ được một ý niệm nếu như ai trong đây mà giữ được một ý niệm thì người đó sẽ bị dính mất còn tất cả những ý niệm nó đang khởi lên mình thấy nó rất rõ ràng và ý niệm nó khởi lên nó tự mất mà mình không tốn một chút công phu nào đây là một cái sự thật nếu người nào nhận ra được cái này thì công phu rất là nhàn hạ và không còn cực nhọc không còn khổ sở trong cuộc sống này nữa mỗi mỗi pháp đều vốn dĩ là vô trụ và mình cũng vô trụ thân này cũng vô trụ tâm này cũng vô trụ và nếu mà nói một câu cho nó đúng nghĩa là gì mình muốn trụ trụ cũng không được mình muốn dính dính cũng không được thì vậy là trần gian này tự động là vậy tự động là thông lưu vô bái ngại hiểu thôi mình đây mình mới gọi là hiểu thôi nhưng đến lúc bước thứ hai từ cái hiểu này từ cái thấy biết cho tới cái sống nó là một đoạn dài thấy vậy cho nó là một đoạn dài bây giờ mình nhận thức thì nó chỉ là cái nhận thức của mình thôi nhận hiểu của mình thôi nhưng đến một lúc chúng ta tự chợt nhận ra lý vô trụ là chuyện khác cả à nha bây giờ mình có thể hiểu như vậy có chuyện thì mình qua có chuyện mình qua không nổi nhưng mà đến lúc mà chúng ta thực sự hay ra à cái này nó là như vậy thì từ đó về sau kêu mình dính dính không được còn bây giờ là cố à, tình để chúng ta vượt thoát chúng ta tháo gỡ bằng cách là đụng chuyện ví dụ như người ta chửi mình mình nghe thì cũng khó chịu trong bụng nhưng mà ngồi cũng quán tới quán lui các pháp nó vốn vô thường các pháp nó vốn vô trụ rồi nọ cái mình bỏ qua đại khái là vậy nhưng mà như vậy có nghĩa là chúng ta đang hiểu mà người hiểu thì không bao giờ sống được với cái này cho nên đạo đến để mà thấy chứ không phải đạo đến để mà hiểu thật ra chúng ta một lần ví dụ như mình ngồi đang ngồi trên xe đi ngồi trên xe tự nhiên mình thử cái nhà 11 quý vị mình lên xe ngồi mình thử mình nhắm mắt mình nhắm mắt một cái mình mở mắt ra mình nhìn ngang cái mình thấy cái cảnh đi dục dục dục dục dục dục dục dục mình không có dính được cái gì đúng không và thực tế nhất là chúng ta đang ngồi đây chúng ta nghe từng tiếng từng tiếng từng tiếng không dính được cái gì nhưng mà chúng ta không có nhận ra được cái sự thật vô trụ của nó chúng ta thả lỏng thân tâm của mình để mình nghe từng âm thanh một từng âm thanh một hiện ra rồi nó mất hiện ra nó mất hiện ra nó mất hiện ra nó mất và mình muốn giữ mình giữ âm thanh này lại không được mình muốn dính mình dính không được tức là mình phải dùng cái cái cái cái nhận định này của mình và tới một cái ngày đó mình thấy rồi rõ ràng đây là một cái sự thật không thể chối bỏ được mà không phải do mình hiểu nữa thì mình chợt nhận ra và chợt nhận ra thì nó xảy ra chuyện gì với thân tâm của mình nếu như bây giờ mà chúng ta nhận lý vô trụ á thì chúng ta mới thấy một cái chuyện đầu tiên là nó sẽ hiện ra một cái sự rỗng suốt trong tất cả các thấy cái nghe cái ngửi cái nếm nha bây giờ là hiểu gật đầu thôi nó chỉ là hiểu cho nên mình sống không được đến lúc mình trực thấy rõ ràng ủa sao mình cái thân này nó cũng rỗng cái tâm này nó cũng rỗng hoàn cảnh cũng rỗng và không có cái gì dính được với cái gì cái gì nó hiện ra cũng trong cái rỗng suốt như vậy thôi mình thấy không phải như bây giờ những hình sắc nữa mình thấy xuyên suốt tất cả những hình sắc mặc dù mình không muốn thấy nhưng mà mình phải thấy khắp rồi mình không muốn nghe mình sẽ nghe khắp rồi tức là mình không có trụ hình sắc được mình cũng không trụ âm thanh được tự động mình hay ra được cái sự thật là mình không trụ được nha chứ còn bây giờ là hiểu gật đầu là mình vẫn trụ được nhưng mà đến một lúc mình từ chợt nhận ra mình mở mắt ra mình nhìn thì mình không có thể nhìn riêng rẽ một vật được mà mở mắt ra nhìn tự động cái mình nhìn khắp à mình thấy khắp và cái thấy đó nó rộng khắp nó xuyên suốt nó không có cái gì có thể ngăn cản trong cái thấy mình nó tự động mình mênh mông như vậy cái tự động mình thấy mình ủa mình không dính gì hết luôn mình không dính gì hết mình nghe cũng vậy không phải nghe một âm thanh ở đây mà nghe tất cả các âm thanh và cái âm thanh mình được nhận biết rộng khắp ở mười hướng luôn ở trước sau trên dưới ờ, đông tây nam bắc thượng phương hạ phương đều nghe một lượt mà mình nghe rõ ràng là mình không có chú ý mình không có tập trung mà mình nghe khắp như vậy và mình giật mình hay ra là mình không có dính cái gì thì lúc đó được tạm gọi là chúng ta ngộ lý vô trụ thì vậy là từ đó về sau là không có cái gì có thể dính được tâm chúng ta được nữa và không ai có thể làm cái gì cho chúng ta dính mắc trong cuộc đời này được nữa hay nói khác hơn là tam giới này hết đường để có thể làm cho chúng ta dính rồi thì như vậy là được sống tự tại hồi nãy là hiểu bước bước hai là nhận ra lý vô trụ và một cái tầng nữa gọi là chứng nhập vô trụ hoàn toàn nó phải có rất là nó phải có ba bước như vậy thì như vậy là khi mà chúng ta nhận ra được mình hoàn toàn không còn dính cái gì nữa chợt nhận ra như vậy thì mình thấy là cái thân của mình rỗng suốt mình thấy là cái tâm của mình cũng rỗng luôn thân tâm không còn hiện hữu trong cái kiến thức cái nhận định ở sâu nơi tâm thức của mình nữa tự nhiên lúc này mình thấy không có thân lúc này mình thấy không có tâm và hoàn cảnh cũng vậy nó cũng hiện hữu mà mình mình không có chỗ nào mình đứng lại được hết mình có cảm giác bây giờ mình có thể bám lên thân được nha trong cái hiểu này mình còn bám lên thân được mình còn bám lên tâm được mình bám lên kiến thức được nhưng tới lúc đó mình mất chỗ bám hoàn toàn mình muốn trụ cũng không trụ được ở đâu hết đó lạ lắm là mình rất trong cái chỗ mình giống như bị chới giới mình bị thả giữa hư không không có đất chỗ bám rồi đó và cái cái cảnh này nó xảy ra với ta là lúc đó mình đã ngộ lý vô trụ chưa có hoàn toàn mất thân tâm một lần thì chưa ngộ lý vô trụ nên biết điều này chúng ta chỉ hiểu thôi và chúng ta sống đó đến một cái đoạn một đoạn nữa đoạn nữa chúng ta mới thực sự là vô trụ thì cái người đang nhận hiểu mình không dính mắt kia bây giờ là hồi nãy là mình nhận ra được là mình không dính mắt đúng không mình nhận ra được mình là mất thân mình nhận ra được mình mất tâm hoàn toàn nhưng mình sống ở cái cảnh giới mà không thân không tâm không trụ tánh không trụ tướng không trụ bất kỳ một cái gì một đoạn cái chúng ta rớt vào cái mảnh đất vô trụ một cách toàn triệt á thì mất luôn cái người nhận định mình là vô trụ mất hẳn cái người này thì một cái mênh mông hiện hữu hiện ra tất cả những hình sắc tất cả những âm thanh tất cả mọi thứ trong khắp cái vũ trụ này liền hiện rực rỡ rõ ràng ra một lần nữa tất cả những hình sắc đều rực rỡ hào quang quý vị sẽ thấy không này rực rỡ ánh sáng thực sự là lúc này là mình không có còn để thấy nó rồi thì cả hư không và pháp giới này rực một màu sáng và như vậy thì tất cả những cái đang có trong vũ trụ mênh mông này đều là mình và chỉ duy nhất cái đó hiện ra thôi không có cái thứ hai thì lúc đó là chúng ta thực sự đã triệt ngộ lý vô trụ thì đó là cái chỗ lần thứ hai lần thứ nhất là cư sĩ họ lư chúng ta nói làm sao thân này là không phải cội bồ đề tâm này không phải đài lương sáng xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ đó là cái ngộ ban đầu sau 8 tháng giả gạo rồi được vị thầy cho vào thất nửa đêm và lặp lại cái đoạn kinh kim cang thì lúc đó cư sĩ họ lưu mới thốt lên nào ngờ tự tánh xưa nay vốn tự thanh tịnh nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ vân vân thì trong bốn cái nào ngờ đó thì lúc đó thầy mới ấn chứng cho là đệ tử mình ngộ đạo tới đây mới được gọi là triệt ngộ thì khi mà mình đã thấy cái tự tánh lớn là mênh mông khắp pháp giới thấy tất cả các pháp vốn tròn đủ vốn bất sanh bất diệt vân vân thì lúc đó mới được gọi là triệt ngộ thì người rớt vô cảnh giới toàn triệt toàn tri rực sáng toàn pháp giới hiển hữu tất cả những cái đang có tất cả những âm thanh đang có tất cả những cái mùi vị đang có khắp pháp giới mười phương này được biết một lần được biết một lượt không trước không sau thì lúc đó được gọi là triệt ngộ lý vô trụ ha nó thì muốn hiểu vô trụ thì phải hiểu tới đó <laughs> thưa sư phụ con có cha mẹ già hàng ngày vẫn chăm sóc cha mẹ con nhưng con thấy thần sắc cha mẹ con không tốt lắm Con nghe sư phụ giảng người già thần sắc không tốt Thì khi chết sẽ đi xuống Nên con xin thỉnh sư phụ chỉ cho con biết Người già cần phải làm gì Từ ăn uống cho tới tâm hồn Để khi ra đi được nhẹ nhàng Mấy cái này là phải mất cả ngày á <laughs> nói gọn gọn thôi tại hỏi nhiều quá à, thật ra thì à, tất cả chúng ta ai cũng có những cái phút giây này già rồi bắt đầu thần sắc nó suy yếu và đối với cái người con Phật thì rất cần cái giai đoạn cuối đời tỉnh táo đúng không sáng suốt minh mẫn và gì nữa cái quan trọng là gì đủ lòng kính tin tam bảo chứ nếu mà già thì mờ mờ nói chuyện nói trước quên sau kêu niệm phật rồi nam mô a di rồi gì nữa không biết <laughs> rồi là thua cho nên phải đủ sáng suốt niệm là phải niệm hết một câu cho nó ngọt ngào nói gì thì phải rõ ràng rành mạch đừng có lộn như vậy là được như vậy là trí não chúng ta sẽ vững còn bất kể người nào trước phút lâm chung mê mờ đều đi con đường xấu tôi nói chắc một câu đó không bao giờ sai cho nên đòi hỏi cái người lớn tuổi càng lớn tuổi chừng nào đối với tiên sinh á tiên sinh đó là người mà càng sống lâu chừng nào thì là muốn nhớ thì sẽ nhớ nhiều hơn người trẻ tại vì tôi học hơn mấy người ngày là sẽ nhớ nhiều hơn à mà người già mà nói chuyện quá khứ mà quên thì đầu óc đã có vấn đề nên biết như vậy đối với dưỡng sinh trước mắt là đối với dưỡng sinh thì nếu muốn cái đầu không có bị à, mờ thứ nhất là không được ăn đồ ngọt lớn tuổi rồi ăn ngọt một là nó mệt mỏi hai nó đau nhất nhưng thứ ba là cái đầu chắc chắn sẽ không có tỉnh cái thứ hai là trái cây đây chắc dân miền tây nhiều nói ăn không ăn trái cây hơi bị khó chịu nhưng mà thử đi ai mà đã từng nói trước quên sau nói sau quên trước thì chúng ta chỉ cần ngưng ăn đồ ngọt và trái cây độ chừng một hai tháng thôi thì thấy ủa sao tự nhiên cái mình nhớ chuyện chưa rất là rõ ràng không có còn ờ, mờ mờ giống như trước nữa và đây là điều rất là cần để có thể gìn giữ não bộ của mình đồ ngọt và trái cây và nếu như bị mà đau nhất nữa thì phải ngưng luôn cái cái béo đồ béo nữa và không có răng khổ con cái là không có răng cho nên không có nhai nhiều được tại vì muốn cho cái đầu mà nó sáng cái chừng nào á, là nhai nhiều chừng đó nếu bây giờ còn răng thì tận dụng cái đó đi để nhai để cho não bộ mình nó được tốt về ăn uống thì chừng đó phải không tức là không ăn đồ ngọt nè không ăn trái cây không ăn đồ béo thì kiếm một chút đau nhất mệt mỏi cũng không có nữa mấy người lớn tuổi sẽ thử điều này rồi à, đừng có uống nước lạnh nữa uống nước nóng ngang bằng nhiệt độ cơ thể à, đây là những cái điều rất là căn bản người già chịu, chịu khó làm đi và cái nữa là gì ăn ít món dùm đừng nghĩ ăn nhiều món là bổ là một cái sự sai lầm ăn bữa ăn món cho tôi đi bảo đảm không bao giờ trúng cái gì luôn á bữa ăn món một à món gì cũng được giờ thích kho gom hết những cái món gì nó vô kho món thích xào gom hết năm bảy loại vô xào một cái tức là một món kho hoặc món xào thì bắt quá là ăn thêm món canh để cho nó dễ nuốt đối với người già đủ rồi đừng ăn nhiều quá và gì nữa ăn cơm lứt thay cơm trắng tại cơm trắng không có dinh dưỡng đối với tôi cơm trắng không còn dinh dưỡng cho nên nó già mình ăn ít nhưng mà dinh dưỡng cao còn hơn là ăn bốn năm chén mà không có bao nhiêu dinh dưỡng hết đó. một chén cơm lứt mà nhai kỹ bằng 8 chén cơm trắng chứ đừng nói là bằng năm thật ra là chúng ta nên ăn cơm lứt và bây giờ thì mình có cơm lứt trắng rồi nó mềm lắm nấu còn ngon hơn mềm hơn ngọt hơn cơm trắng rất là nhiều thì quý vị chịu khó ăn cơm lứt thay cơm trắng trong thức ăn theo chúng tôi thấy là có những cái món mà người già rất là thích ăn nếu ăn được ví dụ như cái cây gì chùm ngây cái chùm ngây là cái cây mà được gọi là cây cứu đói của cái dân châu phi họ không có cơm gạo đủ ăn này ăn cầm ngay họ sống thì cái chất đạm và dinh dưỡng nó rất là cao cái thứ hai là dùng quê mình hay có cái gì cây bùn ngót <laughs> cây bùn ngót và rau dền thì nhiều chất sắt rau muống nói mấy cái rau thường thường thôi chúng ta ăn rau thường thường không cần ăn nhiều đâu còn trong món dưỡng sinh thì có tét ca nếu mà chúng ta cảm giác bị thiếu thì ăn cơm với tét ca cái món tét ca ướp của mình thì dinh dưỡng rất là cao là vì chúng tôi cô đặt cái món này à, từ năm bảy chục lít nước mà nấu cả ngày còn có mấy lít à thành ra ăn bún cà phê bằng ăn mấy cái dĩa rau ờ, chúng ta không có cần ăn nhiều thì như vậy là à, thứ nhất là ăn cơm lứt thay cơm trắng thứ hai là ăn ít món ít món này thì mình đã giải thích rồi ha tức là à, với cái thức ăn á mà ai mà học hóa học thì chúng ta sẽ biết hai cái hỗn hợp gặp nhau nó tạo một phản ứng hóa học nó sinh nhiều kiềm hoặc là nhiều axit và chúng ta không có biết cách để chúng ta tính chúng ta cân đo là ăn cái món này nó bao nhiêu kiềm bao nhiêu axit hết á nếu lỡ nó nhiều nhiều kiềm thì cơ thể cũng phải là tiết axit ra để cân bằng và lỡ nhiều axit thì cơ thể cũng phải tiết kiềm ra để cân bằng thành ra sau bữa ăn bị mất năng lượng và để ý những người đi ăn buffet về là không có người nào khỏe hết đó <laughs> không phải ăn nhiều đâu nhưng mà tại nhiều món quá nó mới ăn hai ba món này tạo hỗn hợp này cái mình ăn mình bắt đầu mình đi bưng dĩa đi vòng lại ăn hai ba món nữa bốn năm món nữa cái bắt đầu đi vòng cái dĩa nữa đi vòng cái dĩa nữa <laughs> thì nó rất là nhiều phản ứng hóa học mà nó khiến chúng ta mất năng lượng sau cái bữa ăn buffet bây giờ ví dụ như chúng ta có thể lường 10 à, món vô một đĩa chúng ta ăn năm món không cần 10 món đâu và với một đĩa chỉ một món duy nhất quý vị ăn đi tăng cân ví dụ như một đĩa này là một ký thức ăn và một đĩa có một món cũng một ký thức ăn thì quý vị ăn một món hết một ký vẫn khỏe và không phải vẫn khỏe mà khỏe hơn bình thường nhưng mà ăn một đĩa một ký thức ăn với nhiều loại thức ăn trong đó thì quý vị cảm giác mệt liền thử đây rồi sẽ biết cho nên người mà càng lớn tuổi chừng nào á thì mỗi bữa ăn phải thấy rằng sau bữa ăn mình phải khỏe lên còn mình ăn không khỏe là mình đã sai thì phải kiểm soát lại cái sai là gì thứ nhất là chúng ta ăn nhiều món quá cái thứ hai là ăn nhiều nước quá trong bữa ăn và cái thứ ba nữa là chúng ta ăn ăn gì quá lượng của bao tử lớn tuổi rồi thì ăn chừng năm bảy mươi phần trăm bao tử đừng bao giờ ăn cho tới no lúc nào ăn dừng bữa ăn cũng cảm giác bao tử mình còn một cái đoạn trống và chính cái đoạn trống này nó mới tạo cái khí lực và cái sắc diện chúng ta sẽ sáng ra người nào ăn no mặt tối sầm nhưng mà ăn không no còn đói đói mặt sáng trưng à ăn kiếm thức ăn tiếp <laughs> rồi ngày nào mà mình cũng để cho mình đói miếng ngày nào cũng để đói miếng là bắt buộc là cái da mặt chúng ta nó sáng lạ lắm cái này thử là biết liền còn bữa nào ăn cái cũng è e ạch đi so bụng hoặc là đi kiếm thuốc để uống thời gian mặt tối sầm dù tu cỡ nào cái mặt cũng tối đây là sự thật cho nên là à, nhìn trong chùa dễ biết với thầy với sư cô nhìn mặt là là biết liền à một là người đó tu tốt tu tốt thì cái khí lực nó cũng sáng ra hai là người đó ăn rất là khiêm tốn có nghĩa là ăn hơn nửa bao tử họ đã dừng rồi và mình đã từng nói với nhau là gì cái dân nghe cái dân Việt Nam mình thôi chưa nói dân thế giới là mình ăn nhiều quá cái lượng của cơ thể từ 3 lần cho tới 10 lần nhất là những nước văn minh nó ăn quá lượng cơ thể gấp 10 lần cho nên bệnh là bệnh thừa chứ không ai bệnh thiếu rất là hiếm cái người mà bệnh thiếu thức ăn mà do bệnh là thừa thức ăn hết á Thật ra càng lớn tuổi thứ nhất là ăn một món ha Ăn miếng cơm, miếng món gì đó đi Ăn càng khiêm tốn chừng nào thì càng tốt chừng đó Tại vì á, trong ba cái món ăn, mặc và ở của mình là mình làm gì? Tiêu pha cái phước của mình ba món này đều tiêu pha cái phước của mình nếu mà người già mà còn khiêm tốn trong ăn uống thì người đó sẽ sao sống thọ và sống khỏe sống vui sống già sống vui và sống khỏe mình chủ trương đối với cái dưỡng sinh là tôi nói là cái chủ trương của tôi là người già phải sống sống già sống vui và sống khỏe sống mà không vui sống chi sống không khỏe sống làm gì mình phải đặt câu hỏi đó lại với mình sống vui sống gì sống khỏe sống làm gì chết hắt cho rồi <laughs> còn nếu sống là phải sống khỏe sống là phải sống vui mà muốn sống khỏe sống vui là mình phải từ giả được những cái món làm cho mình không khỏe những món làm cho mình không vui quý vị đói bụng quý vị có thể uống ly nước đường mình cảm giác mình à, đủ năng lượng nhưng vẫn hỏi mặt cọc lóc à mấy người ăn đồ ngọt không bao giờ cái mặt tươi vui được mấy người ăn trái cây cũng vậy lúc nào cũng hằng học lúc nào cũng khó chịu là tại vì sao tại vì âm mà âm là bây giờ bảo thủ mà bảo thủ thì thì cái mặt ngầu ngầu khó chịu và thậm chí cái mặt chúng ta tối nữa nếu ăn đường nhiều cái mặt cũng bị tối ăn trái cây nhiều cũng vậy rồi là thứ nhất là trái cây thứ hai là đồ ngọt thứ ba là nước lạnh người già đừng bao giờ uống nước lạnh tôi có gặp một số những cái bà cụ cụ mà trên tuổi 90 á hồi đó đây có một bà cụ bà mất rồi bà mất cũng 98 tuổi á à, tôi xuống tôi hỏi thăm cái kiểu ăn của bà <laughs> vui lắm nha bả kho một con cá rô tôi hỏi con cá nào bạn ăn bao lâu nó tôi thầy tôi ăn chắc cỡ tháng rưỡi <laughs> tôi nói rồi ờ, nói chơi hoài bà <laughs> Bả nói thầy con kho vậy chứ con quẹt quẹt con mút con mà tại vì bây giờ con lớn tuổi con ăn mặn không có được chứ là ăn đồ ăn nhiều cũng không có được thì có ăn thêm gì không Bả nói là có khi là con ăn năm bảy cọng rau hỏi là thức ăn chính của bà là gì nước cơm mà thầy ơi hỏi giờ ngày bà ăn được nhiêu nó còn ăn cũng được chén và tới tính chín mấy tuổi minh mẫn sáng suốt hỏi bà kho này kho với cái gì bà nói là nước mắm với con cá thì cái bữa này con quẹt hết cái con đổ nước mắm thêm kho tiếp rồi ăn vậy cả tháng mấy mà cá rô còn nguyên à ở <laughs> quẹt không mà bà không có gấp thịt mà công nhận sống tới chín mấy tuổi mà khỏe lắm rồi chứ cứ lên đây tụng kinh mỗi đêm mà hay lắm như vậy là tôi về đây tôi ở mấy chục năm chưa từng nghe bà cụ đó bị cảm lần nào hết nha rất là đặc biệt bà mới mất đây à và không phải ông bà đó là tôi theo dõi rất là nhiều bà cụ bà rất là minh mẫn rất là sáng suốt thật ra là muốn minh mẫn sáng suốt là không ăn đồ ngọt không ăn trái cây không uống nước lạnh và không uống đồ béo ăn ít món để bao tử trống đừng có ăn đầy bụng đó là điều quan trọng ha nói về ăn uống ăn cơm lứt thay cơm trắng để có dinh dưỡng còn à, về tu tập thì à, những người lớn tuổi thì chắc không có nhớ gì nói về thiền thì chắc cũng không thể ngộ nổi đâu thôi thì mình cứ nhắm mắt niệm phật đi lớn tuổi không có còn làm gì hơn và tôi thì tôi chủ trương niệm cái câu này tôi không không có niệm di đà mà tôi niệm cái câu nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát và tôi có đã giảng cái đề tài công hạnh của bồ tát quán thế âm rồi quý vị chịu khó nghe rất là nhiều nhiều điều kỳ diệu của tất cả những người đã niệm một cách thành kính cái câu này có rất là bệnh nhân gặp chúng tôi tôi tôi um, tôi bắt niệm mà vừa ăn vừa niệm mỗi gần nhai cái nam nhai cái mô nhai cái đại nhai cái từ vậy đó cứ này <laughs> vừa nhai vừa niệm vậy mà hết bệnh rồi nào không hay rất là kỳ diệu tức là khi mà chúng ta nhập tâm để cho ta niệm được nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán tham bồ tát thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều điều kỳ diệu xảy ra và tôi có nói rất là nhiều cái cái chuyện ở trong cái bài mà công hạnh của bồ tát quán thế âm tôi nói rất là nhiều thì nếu mà à, quý ông cụ bà cụ thì cho cho nghe cái này cần cái phúc lâm chung đối với tất cả mọi người chứ không riêng ai dù có tu hay không tu phúc lâm chung cần tỉnh táo cái tỉnh táo là rất là cần cho nên thực sự có rất là nhiều người đi theo phương pháp dưỡng sinh trong giai đoạn cuối và họ đi rất là nhẹ nhàng và người nhà luôn luôn là ờ, chửi thì không phải không có nhưng mà cũng cảm ơn tôi nhiều <laughs> là tại vì nhờ cái phương pháp mình giai đoạn cuối không có đau nhất là mấy cái bệnh ung thư gan rồi đó giai đoạn cuối gờ gốm có khi nó sình bụng mà có một lần tôi chứng kiến một người bệnh gan mà nó nó nổ từng động mạch phụp phụp phụp trước khi ói máu ra chết đó, thì ghê lắm và rất là nhiều bệnh ung thư giai đoạn cuối cũng đau nhất nhưng mà họ biết là hết con đường để chạy rồi bắt đầu theo mình thì theo mình đó là mình chỉ cái cách ăn để cho nó giảm đau nhức bằng cách là giảm ăn đường, giảm ăn thịt, giảm ăn trái cây, giảm uống nước lạnh là giai đoạn cuối hết đau và ra đi rất là tỉnh táo nhẹ nhàng. Nếu mà chúng ta không còn kịp làm cái gì thì chắc chắn người đó cũng sẽ ra đi nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì những người lớn tuổi như vậy thì tôi nghĩ là nếu quý vị áp dụng đúng ngưng ăn những cái đồ này là bảo đảm ai cũng ra đi nhẹ nhàng cái điều quan trọng là người già khi mà nằm đây nói dần dần ở người già nằm tại chỗ thì con cái làm ơn làm phước đừng có ép ăn tại vì họ không vận động được nữa cái tiêu hóa họ càng lúc nó càng yếu đúng không mình còn ngồi dậy nè mình còn trẻ thì tiêu hóa mình nó còn hoạt động hoặc là mình còn vận động thì nó mới dễ tiêu hóa còn người già nằm tại chỗ mà cứ ép à Trời ơi, sáng khuấy ly sữa, trưa ly sữa, chiều ly sữa Tôi nói là thiệt làm khổ cha mẹ mình Không phải là bỏ đói nhưng mà ăn vừa phải thôi Ăn vừa đủ cho cái người ít hoạt động Tức là hoạt động ít chừng nào thì sẽ ăn ít lại chừng đó Chúng ta nên biết điều này Người già càng ít hoạt động thì ăn ít lại từ trường hợp người già sáng còn đi bộ khoảng km 2 km thì vẫn còn có thể ăn được chén nha nhưng mà đi không nổi đi vòng vòng nhà rồi ngồi thở hoặc là nằm hoài và thậm chí những người nằm liệt giường thì điều quan trọng là đừng bao giờ đổ đồ béo đa số là người ta sẽ đổ sữa và những người nằm tại chỗ đều bị lỡ lầy lụa do ăn ngọt và uống béo để ý đi giờ coi lại hết những người đang nằm liệt giường bị lỡ thì coi người đó uống đồ ngọt và đồ béo nhiều hay ít nhiều lắm uống sữa không có ăn vì vậy ngon nhất là con cái trong giai đoạn này là nhai thôi Ngày chừng 4 à, muỗng cà phê, mỗi muỗng cà phê cơm mới là chúng ta nhai ra nước ngậm nay nửa tiếng bắt đầu cho người thân chúng ta nuốt phân nữa Và một ngày với người nằm liệt giường mà quý vị chỉ cần 4 muỗng đó thôi là tuyệt vời chưa từng có luôn Là sẽ tỉnh táo ra đi nhẹ nhàng Cho nên là cái điều quan trọng đối với người lớn tuổi là về già nếu còn động hàm được thì động là nhai là tốt nhất còn không á thì con cái nó nhai giúp mình đoạn không á thì những cái món ăn dễ tiêu mà chỉ có tinh bột là dễ tiêu nhất đối với loài người chúng ta nên biết điều này nha thì như vậy là người già chúng ta chỉ cần cho ăn cháo nếu ăn cơm không nổi thì chúng ta vẫn cho ăn cháo không thì cái bột gạo lứt không thì cái bột dinh dưỡng của dưỡng sinh chúng ta có thì những cái món này nó rất là dễ tiêu nhất là bột dinh dưỡng là tại vì ờ, trong cái sơ tiêu hóa các bản phân chất nó cũng rất là cao và những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho người già thì nó có đầy đủ thì nếu như không có nhai được không nhai được thì chúng ta đưa quyền sai tốt nhất là nhai bằng miệng thì càng về già chừng nào nên chọn lựa những món ăn dễ tiêu chừng đó theo sự nghiên cứu của một số các nhà khoa học và nhất là tiên sinh sau tuổi 40 tiên sinh không cho mình ăn thịt nữa và một số nghiên cứu khoa học thì sau tuổi 40 là nhu động hoạt động đường ruột chúng ta bắt đầu yếu và họ đã tính toán được là từ cái miệng đi xuống tới hậu môn tới 82 tiếng đồng hồ cho nên già mà còn ăn thịt nó sẽ dễ bị tắc ruột nhu động hoạt động đường ruột nó yếu rồi nó không có tống phân đi xuống bằng họ tính toán họ nếu mà ăn chất xơ ăn tinh bột cốt loại hoặc là ăn một số rau củ có chất xơ thì từ từ cái miệng mình xuống tới dưới từ 24 cho tới 48 tiếng đồng hồ thôi nhưng mà ăn thịt nó lại tới 81 tiếng đồng hồ nó mới đi xuống dưới tức là nó đi chậm hơn và chúng ta tưởng tượng miếng thịt mà chúng ta để chừng 24 à, tiếng bắt đầu tính từ 24 tiếng trở lên đi thì nó là gì ung thúi rồi thì nó sanh những cái men vẫn những cái khuẩn thối đó những cái khuẩn mà ung thối đó nó sẽ làm hư đường ruột và làm tắc ruột dẫn tới bệnh tật rất là nhiều cho nên là lớn tuổi không phải này nói theo tôn giáo này nói theo sức khỏe khoa học không phải nói theo tôn giáo không phải tu mình khuyến khích không ăn mặn nhưng mà lớn tuổi nên từ giả thịt nên từ giả thịt ở cái tuổi ngoài 50 trở lên tuyệt đối đừng có bao giờ ăn thịt nữa và như vậy thì ờ, những thức ăn dễ tiêu là tinh bột làm chính lấy tinh bột làm chính đi không có không có bao giờ mà chúng ta ăn tinh bột bị trục trặc đâu ít một ít rau củ quả nấu chính. ở thì vậy là nói về sức khỏe hỏi chưa còn nói về cái tinh thần này chúng ta nên nên gìn giữ được những cái gì tốt đẹp nhất trong cái tuổi già thứ nhất ví dụ như có hứa ai một điều gì đó thì nên mình làm không được mình nên tâm sự với con cái mình sẽ giúp mình lời hứa của người tuổi già nó quan trọng lắm luôn á quý vị nên biết điều này thành ra là mình lỡ hứa gì trong đời á là quý vị sẽ cố gắng thực hiện cho được cái lúc mình còn tỉnh táo dùm đi chứ đừng để mà tới hồi mình nằm liệt giường mà mình không có làm được cái điều mình muốn làm á, thì kẹt ghê lắm ví dụ như mình à, lỡ mà có hứa ai cái gì mình không thực hiện được thì mình tới cái lúc mà mình ngã bệnh mà mình cảm giác là mình không có còn làm được không còn sức để có thể làm cái chuyện đó được thì mình bằng mọi cách mời cái người đó lại mình xin rút lời hứa rút lời hứa đi Ờ, tôi đó tôi có hứa với chị cái điều này mà xin thiệt các chị giờ thấy tôi liệt giường rồi đó tôi thua rồi và ờ, chị cũng tha thứ cho tôi là cho xù với lời hứa này đi <laughs> hứa với bất kỳ cái gì ví dụ như mình hứa là mình sắm cho cháu nội mình chiếc xe Mercedes gì đó <laughs> mà bây giờ nó hết tiền rồi liệt giường rồi không sống được cũng phải kêu nó lại xin lỗi nó là hồi đó mà nội ngoại có hứa cho con chiếc xe hơi nhưng mà bây giờ nội hết tiền rồi con cũng bỏ qua chuyện này cho nội ví dụ gì đó có nghĩa là bất kỳ lời hứa nào đều phải giải quyết chứ nếu không á cái, cái cái phút mà lâm chung tội lắm có những người không thực hiện được lời hứa quý vị thấy là thậm chí chết không nhắm mắt nữa đúng không đó là cái điều quan trọng là lời hứa cái thứ hai là cái gì giận ai đó thì sao phải làm ơn làm phước xả bỏ đi chứ tôi chứng kiến nhiều lắm rồi ông cụ kia ông giận cái thằng nhỏ tức là gia sản thì cũng để lại nó nó là thằng con trai út ông cất tiền ở trong tủ á thì ông cũng tính là tới cái lúc cuối ông mới khai ra cho nó nhưng mà tới cái lúc ông yếu quá rồi ông mở cửa tủ ra thì không thấy tiền ở trong nữa <laughs> mà ông biết này lấy trời ông chửi ông trận mà ông còn thề hả tao chết tao cấm mày không được đốt nhang trước quan tài tao nha mà mày, mày tới mày đốt là tao bứt néo thiệt á và sự thật xảy ra là ông chết sau thời gian ngắn thiền con út mà làm gì không lẽ không lại không lại quan tài lại quan tài quan tài xà máu ra quý vị tin luôn cái lời thề cuối ghê gớm lắm thằng nhỏ nó lại tôi nói nó lại nó lại nó năn nỉ ổng nhưng mà không tha không tha rồi nó mỗi nhà nó đi luôn tới hồi không chết nó đi về và chuyện xảy ra như vậy cho nên là trước phút chết đừng có thề thốt cái gì mà gây gốm, nghĩ cho thề thốt nguy hiểm lắm Hình như cái đoạn này hồi đó tôi có kể một câu chuyện là phải Đây cũng là một câu chuyện thật của một cái bà cụ ở trong làng Cái thời nó cũng xa xưa rồi các vị mà thương buôn bữa đó đi đi buôn bán không biết sao mà giống như bị bị đắm thuyền á đắm thuyền rồi mấy ông lên bờ được lên bờ được thì tối rồi mới ghé ờ, nhà của một bà cụ bà ờ, cũng nghèo lắm rồi mấy ông nói cũng ngọt ngào nó là thôi bà là à, tôi là thương buôn nhưng mà lỡ đi lạc đường chứ không nói là mình buôn lỗ lỡ đi lạc đường rồi ờ, tối quá không có chỗ nghỉ ngơi sang trọng rồi thôi bà cũng cho tôi nghỉ để đi sáng ngày thức dậy thì tôi sẽ cho tiền bà thì bà chăm lo bà vét hết luôn cái hũ gạo của mình nhiều gạo đem nấu cháo chứ còn không đủ nấu cơm tại bà nghèo lắm nấu đủ nồi cháo rồi cũng kho cái nồi ờ, mắm quẹt cho mấy ông này quẹt quẹt ăn cháo <laughs> rồi giường bả thì bả giường bả nhường luôn cái giường tức là cái đồ chỗ qua ngủ quan trọng cũng giường hết cho mấy ông khách này tại thấy thiệt mấy thằng cha này cũng sang trọng chắc chắn là sáng hôm sau mình cũng có tiền bà ngồi một cái góc xó bà ngủ ngủ thì khuya mấy cha này khiều khiều nhau bỏ trốn <laughs> bỏ giọt đi bả bả ngủ ngồi cho nên bả tỉnh bả mới rượt theo bả nói là mấy ông mà hứa tôi là là là à, ngủ tới sáng mấy ông cho tiền tôi mà nửa đêm mấy ông bỏ đi là có nghĩa là mấy ông gian tôi sẽ la làng lên mà mấy ông này thì thương gia mà la làng lên thì bị mất mặt cho nên đè bóp cổ bà già này chết và trước khi chết bà thề một câu là bà sẽ không tha ba thằng cha này vậy thôi đơn giản vậy thôi rồi bà chết chết thì vài năm sau chuyện xảy ra là một trong ba ông đó à, ở một làng nó sanh một con trâu mà có một trong ba ông đó rất là thích con trâu này mua về mua về thì à, con trâu nó cũng thương ông lắm ngày nào cũng dỗ về tắm rửa cho ăn rồi thương lắm không có phải là con trâu dữ Thật ra cái bữa đó chiều chiều ổng khum vô ổng à, con trâu đang ăn trong máng rồi nè cái ông khum vô ổng bỏ cỏ cho nó cúi cúi cái đầu vô vừa phục vô cái đầu nó bị con con con ruồi đeo lỗ tai cái nó lắc cái sừng rồi nó lắc đúng ở đây <laughs> rồi ông đi chết ông thứ nhất ông thứ nhất chết rồi thì trong số ba ông cũng thấy thằng bạn mình tại chơi thân mà bạn mình nó nó nó nuôi trâu nó cưng nhỏ lớn thôi mình cũng đem về mình cũng nuôi để nhớ lại kỷ niệm bạn bè và tự dưng thì lúc đầu thì nó rất là hiền nó hiền lắm nhưng mà đem về nuôi thời gian tự nhiên nó dở trứng buổi chiều đó là dắt vô chuồng nó không chịu vô cũng giận quá ông đánh nó đánh nó quay lại nó cụng nó ép ổng vô cây cột chẹp ngực chết ông thứ hai đó thứ hai thì gia đình này quản thôi bán cho người ta mần thịt thì uh, bán mà chưa có làm nó một ngày sáng sau cái tự nhiên cái ông thứ ba đi chợ thấy thằng kia nó bán cái cái cái đầu trâu khoái mua mua thì đi bộ quải cái đầu con trâu trên đường về nhà cái mệt quá cái treo trên cái cây cái nằm đây hả họng ờ, ngái khò khò đứt dây nó đâm vô chết ông thứ ba trước khi chết thề tao không tha mày cho nên là ba anh bị hết là bà già tái lại làm con trâu đó và phải giết được ba anh này bà mới chịu cho nên ở đây mình muốn nói là gì người già đừng bao giờ có chích chứa cái thù hằn và cái thù hằn ở giai đoạn cuối chắc chắn là phải bị đọa ba con đường ác không thể nào tránh được thành thú dữ thành ác thú gì đó để có thể trả thù trả quán thế đây là hết điều hết sức quan trọng rồi gì nữa tới cái chuyện thương đúng không chuyện thương này thì gặp cũng nhiều á cũng có một câu chuyện nữa về cái chuyện thương <laughs> cái bà cụ đó năm đó cũng tám mươi mấy tuổi rồi nhưng mà cưng cái thằng cháu nội ghê gớm lắm rồi tới cái phút lâm chung là bà đòi gia đình cho bà được nắm tay cái thằng nhỏ trước khi chết thôi thì gia đình cũng chiều tại vì cũng quý bà cụ rồi cho lợi nắm tay bà vừa nắm tay xong là bà thả ra bà đi liền thì chuyện nó trôi qua 18 năm sau thì à, thằng con nó yêu một cái cô kia không thể nào mà từ chối được bắt buộc phải làm đám cưới và ngay cái ngày lễ cưới đó thì có một ông thiền sư chống gậy cà lọc cọc đi ngang <laughs> ông nói đời loạn lưng mới đó bà bà cháu cháu giờ thành chồng chồng vợ vợ ở trong nhà này nghe nó giật mình nghe nói hết hồn đang tổ chức lễ cưới nha mới thỉnh nhà sư vào rồi đó là mới hỏi ủa sao mà thầy nói tôi nghe nó kỳ kỳ vậy cái ông ấy ngồi ông nói là tụi bay có nhớ là cái lúc mà bà nội của cái thằng này là chết rồi nắm tay nó không cái nó dạ con nhớ hình ảnh nó con nhớ rõ mà ở bà nội mày sắp sửa làm vợ mày á <laughs> nó thương rồi nó tán lại hồi xưa là tình bà nội giờ là tình vợ chồng ở này quản luôn rồi bây giờ từ chối cái lễ hôn nó cũng rước về nha cũng làm đúng cái lễ cưới đàng hoàng rước về và cũng nói lại cái tình trạng đó cho cái cô này nghe và cô này cũng tỉnh rồi ra hai người chung sống với nhau mà không có đụng chạm theo kiểu vợ chồng mà bắt đầu tu luôn như vậy là cái gì thương cũng gặp lại ở kiếp sau đúng không thù cũng gặp lại ở kiếp sau mà thương đỡ thù mới nguy hiểm cho nên là càng về già mấy cái vụ này á, mấy cái vụ này là sao cần phải xả ly phải giải quyết cho được là mình đừng có dính mắc tình cảm thương hoặc là thù ở những cái giai đoạn cận tử đúng không gọi gì nữa bảo thủ tiền của cũng có một câu chuyện nữa <laughs> bữa đó là ông đó ờ, có ông ba ông mất ông ba mất thì ờ, trước phút lâm chung không kịp trăn trối cái hũ vàng ổng chôn ở dưới chân giường cho nên là trong một thời gian sau thì tự dưng trong nhà nuôi con chó nuôi con chó nó cứ ăn rồi nó vô đó nó nằm không à nó không đi đâu hết trơn á thì thấy con chó cũng ngoan hiền nó cũng giữ nhà người ta tới nó cũng sủa nhưng mà nó nằm đít sẵn sủa ra chứ không bao giờ nó đi ra ngoài và chuyện xảy ra được gia đình cũng không ai để ý cái gì tự dưng có con mà gia đình cưng con chó lắm cưng cho ăn cho uống tắm rửa sạch sẽ cho thể điều văn mùng cho nó ngủ rất là cưng thì bữa đó gia đình à, đi công chuyện ở đâu á thì à, có đứa con ở nhà rồi cái ông thiền sư ông đi ngang cái con chó nó sủa ông ghê lắm tại vì ông đứng lại ngay cửa nhà mà chó sủa ghê lắm ổng quở nó một câu ổng nói hả mày sống mà bảo thủ tiền của giờ làm thú cũng vì cái chuyện bảo thủ mà mày thành cái con chó đây mà mày còn sủa tao làm chi chó nó nghe nghe lời khai thị đó ổng con chó nó nghe lời khai thị nó tỉnh nó tỉnh cái nó bỏ ăn bỏ ăn thì cái ông chủ mới về thấy con chó bắt đầu dần dần bỏ ăn bệnh mượn chó cưng của ổng mà tại vì làm cha con trở lại thì nó cưng nhau ghê gớm lắm nó mới hỏi ông ấy hỏi mấy người gia đình hỏi sao mấy nay có chuyện gì không con chó cái nó không ăn như vậy thì gia đình mới kể là cách đây ngày sáng hôm qua có cái ông ông ghé ông nói gì với con chó nó rồi, rồi nó vô nó bỏ ăn luôn nó nằm sụi sụi lơ nó bỏ ăn luôn á ông này mới đi tìm cái ông thiền sư đó mời về nhà là để ờ, cúng dường bữa trai tăng cha này cũng lịch sự quá không cúng dường bữa trai tăng xong rồi mới đem chuyện ra hỏi mới cúng dường nơi tăng rồi rất là cung kính ông thầy rồi nọ nọ kia xong rồi cái là đem chuyện ra nữa thầy bữa đó thầy lợi nhà tôi thì đứng trước cửa nhà tôi thì nói cái gì mà con chó tôi nó bỏ ăn <laughs> ông thầy ông nói chó đó là cha của mày <laughs> ông này ông giận đập bằng cái rầm đó ông nói lại coi ông nói gì tôi cúng cho ông ăn nãy giờ vì ông nói vậy ông nói mày đừng có đừng có giận lên bình tĩnh đi con <laughs> bây giờ mày vô cái góc giường mà nó hơi nằm mày đào ngay chỗ đó là có phải hũ vàng không ba mày trước khi chết không có kịp trăn rối cho mày cho nên bây giờ ông thành chó ông nằm đó ông giữ nó mày đào đi rồi biết thì rõ tình là đào hũ vàng này lên đào hũ vàng lên rồi bây giờ hỏi vị tiền sư làm sao để siêu thoát ba con thì nói là bây giờ mày đem hết này của ổng mày đi cúng dường ra tăng mày bố thí người nghèo làm phước hồi hướng cho ổng vạn chó mấy ngày sau nó chết Thật ra là tới lúc già mà còn cái gì còn bảo thủ tiền của thì phải coi chừng cho nên tỉnh táo thì nên làm di chúc đi <laughs> đây là sự thật các con tỉnh là cứ làm di chúc đứa nào cái gì gì gì ký tên đưa chính quyền xác nhận để nó nữa nó khỏi tranh giành cái cảnh mà anh em tranh giành thì quý vị cũng biết rồi đúng không nhưng mà trước mắt là chúng ta phải giải quyết đi làm sao để cái phút cuối là mọi chuyện nó thông thoáng hết ví dụ như là chúng ta có lận lưng có giấu tiền gì ở đâu thì thôi rồi cũng lấy ra chia đi còn không thì cứ giữ đó mà giữ là mình cũng có di chúc đứa này đứa kia một cách rất rõ ràng để là thứ nhất là mình không có thất hứa trong cuộc đời này thứ hai là mình không có thù ai thứ ba là cũng không thương bị dính mắc với ai thứ tư là đừng có bảo thủ tiền của và thứ năm là gì không có bảo thủ cái thân này mình học đạo lý rồi thì gán đưa một cái số văn giảng về lý vô thường nhân quả nghiệp báo gì đó cho người già nghe để thấy rằng là thân này cũ một cần phải đổi cái thân mới để xài chứ đừng có chấp chấp thân nó cũng là một trong những cái mà dính mắc khó mà có thể thoát ra mà thường thì người thân chúng ta giai đoạn cuối là họ không muốn rời thân à, những cái cảnh tượng mà của những cái người mà mất thì uh, người ta có một câu là con phật phật rước con ma ma rước là cái chuyện này chắc chắn là có xảy ra nha do đó nếu mà cái lòng tin tam bảo của chúng ta ở cái phút cuối chúng ta có tu tập và một lòng hướng phật chúng tôi phải dùng cái từ này dễ hiểu là một lòng hướng phật là quý vị gần như là toàn tâm toàn ý hướng về phật mà không còn cái chuyện khác nữa thậm chí cái chuyện đối với thân bằng quyến thuộc cũ quyền thất tổ của mình mình cũng phải phút đó mình phải cắt cho được á thì uh, cái này nói thì ờ, không có chứng minh khoa học nhưng mà tôi dám cam đoan là chuyện có thật cái phút cuối của một cái người ví dụ như mấy người xuất gia mà lớn tuổi như vậy nè chứ đừng có nói là người đời thì cái lúc mà người xuất gia lớn tuổi thì vẫn còn cái huyết thống cái dòng họ tổ tiên gọi là cũ quyền thất tổ của mình và họ cũng muốn bắt mình và một bên thì là tam bảo và họ muốn họ muốn về với tam bảo họ muốn đi theo của quyền thất tổ nhưng mà sự cân phân để tranh giành này kinh khủng lắm không có vừa đâu phải nói là có một cái cuộc xét xử luôn á để có thể là người này sau khi chết là về với cửu quyền thất tổ hay là được về bên tam bảo mặc dù là người xuất gia đừng có nói là người xuất gia đã thoát ra vì cái tình ái của mình nó không có thoát được thì như vậy là cái chuyện dướng mắt giữa giữa cái tình cảm của mình đối với dòng họ đối với cửu quyền thất tổ và cái tình của mình đối với phật cho nên anh tôi nói là một lòng hướng phật phải hướng cho tuyệt đối đừng có dính mắt trong cái chuyện gì của cửu quyền thất tổ thì phút đó mình mới không đi theo bên phe này đây là một cái sự thật thực sự đạo phật ít có khai thác cái này và nói ra thì các vị nói là nói chuyện ở cái cửa tử thì tôi cũng ít có khi nào muốn bàn nhưng mà phút cuối phút cuối của bất kể cái người già nào mà cái lòng hướng Phật của chúng ta không trọn vẹn thì đương nhiên là chúng ta đi theo con đường của cụ quyền thất tổ của mình, của dòng họ tổ tiên ông bà của mình và chúng ta sẽ tiếp tục cái con đường của sự dính mắc của trầm luân. Còn nếu chúng ta hướng Phật đủ mạnh Thành ra là giai đoạn cuối là tôi thường hay nói là quý vị nên sống chết với cái câu niệm Phật cho tôi như hôm qua thì có một cái ông mà nó vừa tỉnh tỉnh vừa mê mê cũng bệnh cũng nặng rồi tôi nói bây giờ ông sống chết với phật thôi chứ không còn đường thứ hai ông quên hết cái chuyện trần gian thậm chí ông quên cả vợ cả con gì để đi ông chỉ nhớ tới một câu duy nhất là nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán tham bồ tát thôi thì nếu như mà phúc lâm chung được gọi là cận tử nghiệp cái nghiệp chung quanh nó lại không mạnh bằng cận tử nghiệp ví dụ bây giờ cả đời chúng ta đi theo phật đó nè chúng ta đã từng tu tập đã từng tọa thiền đã từng tụng kinh nhưng mà phút cuối chỉ cần chúng ta nhiễm ái thôi là xong hết cuộc đời này rồi đó tin không rồi quý vị sẽ theo cái cái cái cái tình đó đó giống như bà nội lối phút cuối mà nắm tay thằng con á thì lên quanh lẫn quẩn rồi tước sau cũng gặp lại nó không có đường nào chạy thì vậy là cái khúc cận tử nghiệp nếu như chúng ta bị sân với một cái chuyện gì đó là chắc chắc chắn chúng ta sẽ bị đi, đi con đường ác hai cái là một là tham hai là sân si mê thì mình có đủ rồi <laughs> si mê thì mình đâu có tu gì để thoát rồi thì nó còn khởi hai cái nghiệp tham sân tham thì dính mắt sân thì cũng phải gặp lại và tu để cho giai đoạn cuối mà thoát khỏi tham sân thì không phải dễ đúng không cho nên mà tuổi mà ngoài 50 mà bây giờ không lo là thiệt á không biết là làm sao luôn á ở đây tuổi ngoài 50 cũng không ít đúng không <laughs> tuổi ngoài năm cũng bị nhiều bây giờ mà đưa lên bằng cân mình cân coi là tam bảo nặng hay là cái gì dòng họ nặng giờ mình cân đi và bây giờ mình muốn nghiêng phía nào đúng không giống như có một cái lần ông ờ, Mahanam cũng lớn tuổi rồi mới quy y Phật à ông này cũng là kính tin Phật nhưng mà lớn tuổi mới quy y thì bữa đó ông lại ông gặp phật cũng hỏi là thưa đức thế tôn con thì cũng lớn tuổi con mới gặp phật pháp mà con rất là lo ngại và nếu như bây giờ đức phật thấy là con cũng hay đi bộ trong đường rừng bỗng dưng nếu con cọp dữ phóng ra ăn thịt con thì sao thế tôn thì đức phật mới đưa tay nghiêng nghiêng vậy nè Đúng không đức phật nói thì sao phật nói nếu một cái cây nó nghiêng như thế này mà lỡ mưa bão tróc gốc thì nó ngã thì sao thì ông này mới nói là nó ngã theo cái chiều nó đang nghiêng đơn giản là nó sẽ ngã theo cái chiều nó đang nghiêng thì bây giờ chúng ta dựng đứng cái cây lên là bên đây tam bảo bên đây cửu quyền thất tổ ngã chiều nào <laughs> tự xét đúng không cho nên người già là cần phải quân tập ví dụ như bây giờ mình nghe pháp mà mình nghe không nhớ hả nghe hoài nghe suốt ngày suốt đêm cứ nghe đại cứ quân tập những cái lời phật pháp những cái lời kinh gì đó đại khái là từ à, lúc mà mình biết Phật pháp cho tới mình nhắm mắt là cái chuyện trong đầu của mình là toàn là những lời kinh những tiếng kệ những cái cái điều hay điều siêu thoát cho mình quên đi cái chuyện thế gian thì có nghĩa là mình đang ngã về cái hướng Phật pháp còn già mà nhắc lại cái chuyện đời xưa tự hào với quá khứ là tao đánh thắng trận này tao làm ăn thắng trận kia rồi là, là liếng tiếc tiền của rồi nhớ nhung con cái là thua nó nuôi thì đương nhiên là mình thương đúng không những đứa nào gần gũi thương yêu nó thì phải có một cái gì đó xong xuôi có nghĩa là cái bổn phận của mình là còn để lại tiền của rồi để lại tình cảm cái gì cái gì đó thì phải giải quyết cho xong trước cái lúc mà chúng ta nhắm mắt thì ra đi nhẹ nhàng người nào mà không có bệnh á, mà a lê một hai ba dọn tao bữa cơm tao ăn để ngày mai tao đi thì coi như là ngon rồi đó y như thiền sư luôn nếu quý vị mà bỏ được hết mọi cái và tôi nói tôi thèm lắm nha ở cái quê mà hồi nhỏ mình à, lúc mà chưa đi xuất gia hồi nhỏ nhỏ là biết ở trầm sống có một số người họ đi kiểu đó đó mà hồi nhỏ tôi lại thèm cái kiểu đi đó nha tôi nhớ ông đó trên ông chính xứng ở quê á ông hiền lắm ở làng có chuyện gì là cũng chạy lại hỏi ổng coi ngày coi giờ tất cả mọi chuyện vậy mà không biết chết trước được cả tháng luôn á ngon lành vậy đó ổng nói đúng ngày đúng giờ ổng đi á con cháu ở xa cứ về hết chơi với tao một tháng đi tao đi tụi nó súng xích vậy đó, ăn chơi xong tới cửa bữa cơm cuối cùng mời hết gia đình lại ngồi ăn cơm nói là tụi bay ăn cơm tao buổi sáng này trưa nay 11 giờ tao đi mà thiệt ăn đúng đúng 11 giờ đi thiệt à. mà đâu có tôi gì đâu tức là người sống rất là đàng hoàng ở xã hội người phải nói dụng từ là hiền đức vậy thôi không có mít lòng với ai từ nhỏ lớn ai nói tới ông chính người ta cũng thương hết á từ tôi từ nhỏ lớn mà cứ chạy lại ông chính cái là có kẹo có bánh ăn là ra lại lại hoài <laughs> và mình thấy ông đi rất là ngon lành vậy không ăn cơm xong rồi tắm rửa thay mặt nguyên một đồ trắng rất là đẹp rồi là nằm xuôi lên giường nói thôi tụi con ờ, giữ yên lặng ba đi á nhan là đi á y như một thiền sư vậy thì à, trước đó năm bảy năm là tiền của cũng chia hết nhà cửa cũng chia hết tức là ông đã làm hết tất cả những di chúc và ông đi thực hiện những lời hứa giống như nãy mình nói rồi đó rồi đó ông hứa với ai cái gì thì bây giờ ông chống gậy lộn cộm tới là ông trả hoặc là ông nào làm được thì ông xin lỗi người ta tất cả những chuyện này ông làm hết và điều tuyệt vời là lúc ra đi để thấy rằng là người già cần phải giải quyết hết những cái rút mắt ở nơi tâm đó là điều quan trọng á bây giờ mình nghĩ còn buồn ai còn giận ai một là mình xả ly hai là mình xin lỗi người ta cái gì gì đó tất cả mọi cái đều phải giải quyết còn rút mắt gì đều phải giải quyết trước khi chết đi để khi mà mình nhắm mắt xuôi tay đi theo Phật là một lòng hướng Phật không có cái chuyện thứ hai không có còn lợn cợn trong đầu cái gì nữa thì đây là cái cái cần cái rất là cần của cái người già ha nãy này nói người già bây giờ tới con cái <laughs> tại vì cái bài này đáng lý phải có một cái bài về cái gì nè giai đoạn cận tử nghiệp đó, tôi định giảng cái bài đó lâu lắm rồi con cái làm sao thứ nhất là đương nhiên là tất cả những chuyện đối xử với mình với cha mẹ mình mình có lỗi là phải nên xin lỗi ở giai đoạn cuối cho kỳ được ba mẹ phải thực sự vui vẻ với mình không có được quyền lấn cấn trong lòng dù là một một chút giận hờn của mẹ cũng không có được một chút giận hờn của cha cũng không được con cái phải dứt khoát phải xin lỗi cho được điều này tại thường đó là tôi đi tới mấy đám tang tôi hay làm cái điều gì tôi làm một cái lễ sám hối của con đối với cha mẹ tất cả đám tang mà tôi có tới dự tôi đều làm cái điều này tức là tôi sám hối cho linh xong rồi đúng không thì là dông linh sám hối ngược lại những người bà con dòng sớm dòng họ của mình và bắt đầu bắt con cái dòng họ phải sám hối cho hương linh đó đâu biết nó làm mít lòng ba mẹ nó hồi nào thậm chí là bà bà nội bà giận thằng cháu nội và mình nếu mình biết thì những cái giai đoạn đó nên dẫn nó tới xin lỗi bà nội trước khi chết nữa có nghĩa là tất cả những lỗi lầm những cái phiền hà làm sao phải giải quyết cho được để người chết cảm thấy rất là vui vẻ đối với dòng họ của mình trước khi mình ra đi thứ hai là không còn nợ nần à nãy quên nói là nợ nữa nợ cũng vậy đó nha cái người già mà thiếu nợ là kẹt lắm con cái là phải làm sao một quá ha nếu như tới cái phút cuối mà cha mẹ không đủ sức trả nợ và gia đình cũng không đủ sức trả nợ mà con ở trong nhà phải hứa chắc chắn với cha mẹ mình là mẹ yên tâm đi món này con trả được bây giờ con trả không được mai mốt con cũng sẽ trả được à, mẹ cứ yên tâm chuyện này để con lo mình viết cam kết là mình đọc cho mẹ mình nghe đối với chủ nợ mình nói là đời tôi thay mặt mẹ tôi là tôi tên gì gì gì đó mẹ tôi còn thiếu nợ quý vị như vậy thì tôi cam kết tôi sẽ trả đầy đủ không có thiếu thốn món nào như vậy là mẹ mình cũng cảm giác yên tâm cái món nợ trước khi chết Chắc trời ơi người chết mang nợ là nguy hiểm lắm á Nhớ kỹ coi có thiếu tôi món nào không nhân trả đây á <laughs> Chúng ta là nguy hiểm Nợ thì đó người mẹ trả không được người cha trả không được thì con phải đứng ra lãnh trách nhiệm đó trước khi cha mẹ mà nằm chung chứ nếu không là thành cái con gì trả thiệt á không phải chẩn đâu á thiếu nợ người ta mà không trả được trước phút lâm chung là coi chừng mang long đội chừng trả chứ không phải đơn giản đâu cho nên người tu rất là ngại chuyện này nếu mà nói này phải chấm chấm qua tới người tu <laughs> người tu thiếu nợ đàn ra tính thế là kinh khủng luôn á thì cũng coi chừng à, không biết là đời sau nó, nó, nó đầu trọc hay là đời sau đi bốn chân là nguy hiểm cho nên là nở nần trước phút lâm chung phải giải quyết cho xong không giải quyết cho xong thì phải có người gánh cái nợ này con cái ở đây đang nói đến nhiều con cái con cái phải gánh được cái nợ của cha mẹ mình thậm chí là tới cái kế nó như là kế thừa sự nghiệp thì cái chuyện sự nghiệp thì ít lắm thỉnh thoảng có những ông cụ bà cụ có những sự nghiệp lớn lao thì nên về kế thừa thì ờ, con cái cũng phải làm cái gì tốt nhất để cha mẹ mình thấy rằng là à, cha mẹ mình nhắm mắt là mình đủ sức để có thể đảm đang được cái việc của cha mẹ thì cha mẹ đi mới yên tâm đó cũng là cái việc gọi là kế nghiệp kế nghiệp á cha mình muốn mình làm cái điều này mà mình thấy mình làm được mình hứa và mình phải làm tốt trước khi cha mẹ mình chết cảm giác là con mình nó yên rồi và cái điều nữa là gì con cái cũng phải làm sao thể hiện cái gì cái sự vững vàng trong sự nghiệp trong cuộc sống bất kể cha mẹ nào chết cũng lo con mình nó, nó, nó làm không biết nó được hay không mà nó sống như vậy rồi không biết rồi mai kia nó như thế nào ví dụ vậy là rất là sợ con cái mình nó không có thành đạt rồi nó hư đốn rồi sự nghiệp làm ăn không ra gì nó sống khó sống khổ sống nghèo đó thì cha mẹ nào cũng thương con nghĩ tới chuyện này thì con ngoan con hiếu thì phải thể hiện cái đời sống ngon lành của mình đúng không đấy là một sự thật không có giả dối không phải về thăm ba thăm má rồi đi xe hơi mướn người ta rồi mướn đồ mặc đồ chịu xịn <laughs> về thăm mà thật sự nghèo là đó không phải chơi mình phải thật thà và mặc dù mình không có giàu nhưng mà mình thể hiện là để ba mẹ mình nhìn thấy mình rất là yên tâm là ba mẹ có mất đi thì đời sống của mình ổn định không có đến đổi nào phải là mình nghèo cũng được đừng có đừng có thể hiện mà sang quý rồi nọ nhưng mà không thật là cũng không hay ổng chết mà ổng biết mày dối tao bữa đó mày mướn xe hơi mày đi mày mướn đồ vét mày mặc là coi chừng <laughs> chuyện lớn đó. thành ra là cái cư xử của con đối với cha mẹ trong những cái giây phút cuối là phải giải quyết tất cả những cái rút mắt và thể hiện cái tình cha con mẹ con tình gia đình một cách rất là thật thà mọi thứ để cha mẹ mình ra đi rất là ổn thì vậy là chắc chắn là người già thì ra đi sẽ nhẹ và tới cái phút lâm quy ông liền sao thường ở trước không có đám tang nào tôi không nhắc là tôi bắt buộc tất cả người thân phải tu trong 49 ngày Điều đầu tiên là không được khóc trong đám tang Khóc trong đám tang rất là nguy hiểm Tức là đúng là giọt nước mắt là một sợi dây tình ái <laughs> đừng nói là giữa hai người nam nữ đâu nhưng mà cha mẹ mình cũng vậy nữa mình khóc lạ lắm nha quý vị thấy là cái này mà sau này tôi sẽ tôi nói hoài mà không biết có làm được không nếu mà tôi dựng được cái phim ảnh á thì quý vị sẽ thấy một cái điều của cái thần thức cha mẹ mình vừa rời cái thân á ha nếu mình mình niệm phật á nếu mình niệm phật hoặc là cái tâm mình thanh tịnh tự như mình phát sáng à hiểu không thì thần thức cha mẹ mình được kết nối với ánh sáng này nè là được siêu mà ở lúc cha mẹ mình chết mình buồn khổ để mình khóc lóc nước tình ái nó làm tối hù luôn và cha mẹ mình bị mù mịt chứ cái này tại vì còn mới ra nó còn dính mắt với nhau cho nên cha mẹ mình bị mù tối không có biết đường để đi làm nặng trọc cái thần thức của cha mẹ làm dính kẹt cái thần thức của cha mẹ khiến cha mẹ mình không được siêu thoát đây là cái điều hết sức quan trọng trong cái phút lâm chung của người cha hoặc người mẹ người thân của mình là buộc mình thương chứ không phải là không thương nhưng mà lúc đó thì thôi kìm nén niệm phật đi nếu mình kìm nén không được mình cứ niệm phật tới tấp đi niệm hoài niệm hoài đi đứng nằm ngồi cứ niệm suốt như vậy thì để cho cái cái cái sóng não của mình nó phát ra những cái từ trường của cái câu niệm phật á, thì nó vẫn là cái gì đó nó sáng suốt còn mà đau khổ mà khóc lóc thế này thế kia là thua mình làm thần thức cha mẹ mình nó nặng nề và bị dính mất trở lại không có siêu thoát được rồi trở lại với mình lẫn quẩn lanh quanh là không biết là làm con làm cháu hay làm cái gì thì nó lại dính mắc tiếp thành ra là đối với đứa con cháu dòng họ trong gia đình phải nhắc nhở là thương lúc này là lo đi làm được cái gì cho mẹ cha mẹ ông bà mình cứ làm được cái lúc mà cha mẹ đang già này đi cứ thể hiện hết cái tình cảm thương yêu nhưng mà vừa chết là phải cắt liền cái vụ mà khóc lóc bi thương á khóc mà thảm thiết á còn ơi tôi còn thấy nhiều cái gia đình nó không phải nó khóc đâu mà nó mướn cái đội khóc lại <laughs> khi đó tôi đi cũng lâu lắm rồi tôi đi sài gòn tôi bị không về kịp tôi nghĩ là một cái gia đình của phật tử nửa đêm tôi nghe khóc quá trời quá đất khóc tôi nói trời đất ơi mấy đứa con nữa thương cha thương mẹ dữ vậy ta cái mình mới nói với cái cô phật tử nó nói sao gia đình đấy đám này nó có hiếu dữ vậy cô cái cô nó có cười ngất có nói sư phụ ấy, tụi này là cái tụi bất hiếu nhất luôn á <laughs> hỏi sao vậy nó đâu có chịu khóc nó bướng người khóc <laughs> nó khóc cả ngày lẫn đêm mình nghe mình thảm thiết luôn mà công nhận khóc kinh nghiệm thiệt <laughs> đó là nên là có những người thiệt là không có khóc phải mướn người ngoài khóc phụ vui lắm ra cái vấn đề mà cái cái cái trong những ngày mà còn lễ tang á thì tuyệt đối không được khóc lóc chúng tôi dùng cái từ là phải tuyệt đối trong suốt những cái tuần lễ chính bảy tuần đầu tiên luôn chứ đừng nói là là trong lần lễ đã tan rồi cái gì nữa cái tình cảm anh em không được xào xáo ở trong cái lúc mà lễ tang đó là điều cấm kỵ trời ơi có một đám tang cách đây ờ, chưa đầy năm tôi biết rồi anh này anh cũng bị chết mất đất kỳ tử nhưng mà tủ anh tiền nhiều lắm rất là nhiều cái sổ đỏ nói chung là trong tủ rất là nhiều tiền à, chết mất đắc kỳ tử cho nên không có kịp giao mà có hai anh em à cái thằng kia là bắt đầu ờ, ai làm đám tang kệ ai nó nó phá cửa phòng lại nó cãi tủ sắt <laughs> đứa nào vô nó chém á con nhỏ em nó không có được lợi gần luôn á tức là mày lo đóng tan rồi cái chuyện này để tao giữ có nghĩa là cái phút đó mà còn dành tiền dành của dành tiền của mới mít lòng nhau thôi chứ đâu có chuyện gì mít lòng đúng không thì anh em xào xáo trong việc tranh giành của cải thì thua rồi ông cha bà mẹ là không có cách nào mà có thể yên để ra đi được là điều đó là điều rất là nguy hiểm cho nên dù mà trước kia mình có cự lộn với nhau đi nữa thì tới giờ đó là phải hết sức hòa thuận và phải tu tập cho suốt 49 ngày nếu thực sự là mình thương cha thương mẹ mình trong suốt 49 ngày đó thường là tôi hay khuyến khích những cái gia đình mà biết được chuyện này thì nên ăn chay suốt 49 ngày trước kia mình như thế nào không biết giờ ăn chay đi mình vì cha vì mẹ mình ăn chay 49 ngày không có chết đâu và tốt hơn nữa thì được đi tu bác quan trai hay là mình tu tập làm phước làm gì đó thì hồi hướng hết cho cha mẹ mình trong suốt 49 ngày đó thì tuyệt vời nhất qua 49 ngày thì ờ, xem như mình cũng ờ, thể hiện được một đoạn tình cảm của mình đối với cái người thân của mình trước phút chết và sau khi chết mình tiếp tục còn có thể đền trả được ngoài 49 ngày đó ra thì mình còn tiếp tục tu tập gì đó để mình hồi hướng cứ nhớ tới cha mẹ mình là mình lo lo có phước để hồi hướng cha mẹ mình sẽ nhận được cái phước báo của mình tại vì trong cái dòng sanh tử này mà sau này quý vị sâu một chút nữa đó ha chúng ta tưởng tượng đó cái kết nối của sóng điện thoại á hoặc là tưởng tượng chúng ta thấy sự kết nối của máy vi tính mà máy chủ với bao nhiêu máy con á thì những cái mà những cái sợi dây ái đó đó nó dính chằng chịch không cắt ra được không cắt được cho nên mà dòng họ mà có một người mà tu mà vượt thoát thì mới cắt cái bụp mới nói này là tất cả những người này được chuyển hướng chứ còn nếu không nó kết với nhau nó lẫn quẩn lẫn quẩn thế vậy á mình nói là à, sinh tử luân hồi này thì do nghiệp quả đương nhiên là có nghiệp quả nó mới tới nó thành dòng thành họ thành bà con cô bác với nhau nhưng mà sự kết nối trong những cái dạng sợi dây mà liếng ái cũng như là những cái nhân quả nghiệp báo của tất cả mọi người á mình thấy hả mình à, nếu mà tu tập mà vô định một chút nếu mà chúng ta hướng tâm tới cái chuyện mà của mình với dòng họ tổ tiên thì quý vị thấy là kết nối trần trịch và cái sức hút nó khó ra lắm không phải dễ đâu cho nên là mình có tu và mình làm cái gì đó để mà mình hồi hướng để mình làm cho cha mẹ mình được siêu thoát hay là cái gì đó thì, thì tùy cái khả năng của con cái cái phước lớn lắm thì ờ, cái, cái cái cái ví dụ như bây giờ cũng có một số phật tử là cứ tới chùa cúng tay tăng hay là những cái lễ mà đại lễ lớn rồi họ hay cúng để cầu siêu cha mẹ có kết quả chứ không phải con không có đâu nha tôi dám chắc là có kết quả nhưng mà nhiều hay là ít thôi nhiều hay ít là là, là do đâu do được giống như cái số đại tăng mà mình à, mỗi lễ Đu Lan mình cúng ngàn tăng hai ngàn tăng đó đó thì chắc chắn trong số đại tăng đó là đức chúng như hải cái đã cái đức của chúng tăng là lớn lắm họ mà chỉ cần nắm mắt họ niệm Phật một lần một ngàn tăng ni một cái là thôi nó động bao nhiêu cõi luôn á và nếu như mà cha mẹ của mình cái giai đoạn cuối á, mới là cái chuyện cái chuyện này mới là chuyện quan trọng cuối cùng nè mình làm sao để cho cha mẹ mình thực sự kính tin tam bảo hoặc là chưa quy y tam bảo là bắt dụ kiểu gì đó quy y được dùm tôi cái đi quy y được cha mẹ mới là quan trọng nha đây là cái chuyện rất là quan trọng mà chuyện này thì ở đâu có một cái bài giảng là tôi có nói rồi đúng không quý vị có nghe bài đạo hiếu người con phật chưa cái bài đó hay lắm đó, nên nghe thì trong đó tôi có kể một chuyện là gì cái lúc mà bà Maha Ba Xà Ba Đề đảnh lễ xin Đức Phật xuất gia mà ở, ở Ấn Độ quý vị biết rồi đó là thời đó là thời còn đất cát đó mà quỳ trước hương Phật Đức Phật đảnh lễ từ sáng cho tới trưa xong rồi Đức Phật cũng lắc đầu không cho rồi sao nữa bả nằm bả lăn dưới đất trời ơi nan tới giờ trưa tới hầu đức phật thấy cái bà ma ba xề nó đầu óc rồi tóc tai dính đất dính nó tùm lum ảnh thấy anh động lòng rồi mới lại hỏi là thưa bà là là lý do gì mà bà khóc lóc thê thảm gì thì bà mới nói là ở ngày coi đi tôn giả coi đi tôi đâu có phải là tôi xin cái chuyện xấu đâu tôi xin xuất gia mà do là từ hồi mà Ờ, thái tử đã xuất gia thành đạo rồi thì tôi cũng đã có học giáo pháp và tôi thấy cái chuyện xuất ra là rất là cần tôi muốn xuất gia mà tôi xin đức thế tôn không có cho anh em thấy khó chịu rồi bắt đầu đi vào dọn dẹp phòng ốc xong thỉnh đức thế tôn lên ghế ngồi rồi à, đức phật cũng ờ, lên ghế ngồi a <laughs> nan nói thưa thế tôn ngài là thầy của trời người Ngài đại diện cho đạo đức của xã hội Mà bây giờ mẹ nuôi của mình xin có cái việc mà xin việc tốt Mà Ngài không cho thì người đời sẽ nói như thế nào? Ngài có hiếu hay là Ngài bất hiếu? Anh à, em cũng ghê nhau <laughs> Đức Phật tỉnh ba Đức Phật nói ở ờ, đạo hiếu ta đã xong rồi Anh em hỏi thưa Thế Tôn, xong là xong làm sao? con thấy rõ ràng là bây giờ trước mắt của bà Mahaba Xà Ba Đề xin xuất gia mà Ngài không cho Mà Ngài nói trả hiếu xong là trả cái gì? Đức Phật nói à, cái hồi mà ta thành đạo á Là ta đã về Hoàng Cung thuyết pháp cho vua cha nghe Và vua cha đã chứng quả tu đà hoàng Và tịnh Phạn Vương đã quy y Tam Bảo còn có mùa hè ta cũng đã lên tới hoàng à, cung trời đâu lại ta thuyết pháp cho và mà mẹ của ta ở trên đó và mẹ ta cũng đã kính tin tam bảo đã quy y tam bảo rồi bổn phận làm con mà làm cho cha mẹ quy y như vậy là ta đã trả tròn chữ hiếu rồi thì ngài đang nói là con công nhận đức thế tôn coi như cha ruột mẹ ruột đã trả xong nhưng mà mẹ má nuôi cũng là mẹ chứ bộ mà mẹ đòi chuyện này tại sao đức thế tôn không cho thì đức thế mới kể một số cái lý do là à, cái thời đó thì à, không có nơi chỗ để nghỉ rõ ràng là chư tăng không có chỗ để nghỉ tức là nay đi chỗ này mai đi chỗ kia và người nữ thì không thể nào ban đêm mà nằm dưới đất ở ngoài rừng cho nên là đó là một trong lý do thứ nhất lý do thứ hai thì đâu có cái gì an ninh an toàn giống như cái nhà ở phải có cổng rào rồi để cho người nữ được ở yên nhưng bây giờ là là người nữ mà ở ban đêm ngủ ngoài rừng thì ai bảo đảm cho an toàn và nhiều nhiều nhiều nhiều lý do nữa thì ngài Nan cũng có một vài ý kiến nhưng mà Đức Thế Tôn sau khi mà An An nói như thế thì Đức Thế Tôn mới bắt đầu đưa ra bát kỉnh á thì trong đó có cái, cái gì có cái bát kỉnh là gì là trú xứ của ni không được bằng cách trú xứ của tăng tại cái thời đó mà cướp bóc rồi đủ thứ chuyện nếu mà ở rời ở xa chỗ tăng thì xảy ra chuyện không ai binh vực được trong bát cảnh nó có một cái cảnh đó mình chúng ta phải biết là cái tấm lòng của đức phật thương là bây giờ tu thì thôi làm cư sĩ tu về nhà có nhà ở cửa ở đàng hoàng bây giờ xuất gia là ở ngoài rừng mà đi khất thực mỗi ngày để kiếm cơm thì cái cảnh đó là người nữ nó khó người nam thì được nhưng người nữ nó khó cho nên đức phật rất là cân nhắc cái việc cho người nữ xuất gia chứ không phải như bên kia là người nữ xuất gia không có chứng đạo rồi không có cho để cho đắp y trắng trong nguyên thủy là đắp y trắng không có cho xuất gia đại khái là vậy nhưng mà không phải lý do là đức phật rất là thương chứ không phải đức phật ghét mà bây giờ nói anh an con coi đi bà maha ba xà vấn đề là ở hoàng cung trời ở đi trong là thảm <laughs> nhung đi trong lụa là ngủ thì giường niệm mấy tấc ăn ngon mặc đẹp bây giờ là người tu là phải mặc áo phấn tạo là lụm giá từng miếng để mặc thì chưa chắc là bà này bà chịu cái cuộc sống khó khổ vậy mà nếu một người đầu tiên ta nhận xuất gia mà không sống theo cái kiểu của tăng thì ngươi thấy như thế nào nhưng mà còn cái điều hết sức quan trọng nữa là gì là bà là má nuôi của ta và nếu như mà bà vẫn giữ thái độ của hoàng tộc trong tăng đoàn của ta rất là nhiều người bình dân nhiều người nghèo thậm chí những người hốt phẫn ăn xin mà phải giữ cái thái độ với một cái vị tỳ kheo trước kia thì một người ăn xin nhưng bây giờ là một vị tỳ kheo và bả vẫn có một thái độ coi thường vị tỳ kheo thì đời tàn rồi cho nên mới có cái bát cảnh là dù một vị xuất gia bao nhiêu cũng phải sao à, người nơi ni mà có một trăm tuổi hạ gặp vị tỳ kheo tăng mới thọ giới cũng phải đứng dậy kỉnh lễ là vì lý do này nè chứ không phải là người nữ là là thấp hèn là nhỏ bé gì đó cho nên là dù xuất gia thành à, hòa thượng ni mà gặp vị tăng cũng phải đứng dậy kính chào không phải cái điều này bởi vì lý do là xử cái bản ngã của bà này nữa <laughs> chúng ta phải hiểu cái lý do khi mà nói tới bác cảnh đó nhiều khi chúng tôi cũng muốn nói lại cái bài bác cảnh để cho chúng ta thấy rằng là giữa nữ với nam đức phật nhìn rất là bình đẳng nhưng mà vì rất là sợ cái bà má nuôi này nè bà ngã mạng rồi bà sẽ coi thường chúng tăng mà coi thường chúng tăng là mất phước không thể tu hành tiến bộ được cho nên mới có cái bác cảnh là ni dù 100 tuổi hạ mà gặp vị tăng mới thọ tỳ kheo cũng vẫn đứng dậy lễ lại để hạ cái bản ngã bà già này xuống <laughs> Đó chỉ kiểu là trị riêng cho bà cụ này thôi chứ không phải là là gì chư ni không có khả năng chứng thánh gì chứ ni là giai tầng thấp của xã hội không phải như vậy mà nhiều vị giảng bất kính cái kiểu này vậy là ni là giai tầng thấp rồi không thể chứng thánh này nữa nữa kia tôi nói là tôi sẽ giảng lại các bài bất kính <laughs> đây không phải là đây là một cái sự thật cái cuộc diện này nó sẽ ra là cái bà mà hoàng hậu thì làm gì có thể kính trọng một vị tỳ kheo trên thực tế nếu mà bà không có nhận cái bát kính này á đố á, chứ bà đó mà dám lễ ông thầy đúng không địa vị của một hoàng tộc ông kia là ông ăn mày ăn xin hốt phẫn thì làm gì bà đi ngang bà cúi đầu nữa chứ đừng có nói bắt bà, bà nghỉnh là còn bắt ông kia phải đứng hầu nữa <laughs> mà vậy là cái như hư điền cho nên vì lý do đó mà đức phật muốn thuần phục bà này phải chấp nhận những cái điều mà dù mình là ai trong giới luật nhà mình là ai thì sao đứng trước tam bảo thì tam bảo nó vẫn là quan trọng dù là vua chúa rồi nữa vẫn coi tam bảo làm bậc trên trước chứ không được quyền có thái độ ngang tàn bướng bỉnh dù một vị vua mà xuất gia sau một vị thường dân thì khi đi vào đứng trong tăng đoàn là vua cũng phải đứng sau lưng tức là người ta bước trước mình một ngày xin phát tâm xuất gia trước mình một lời thôi thì mình nghiễm nhiên là là sư đệ đó là luật rồi thì mới có thể bẻ được những cái ương ngạnh tại vì chúng ta thấy là ngay cả trong tăng đoàn Đức Phật cũng vậy ngày xưa là cái người đầu tiên mà theo Đức Phật xuất gia là thường dân nhưng mà sau khi Đức Phật là đi về hoàng cung thuyết pháp thì một số các vị ở trong hoàng tộc cũng phát tâm xuất gia mà đã là hoàng tộc phát tâm xuất gia thì xuất gia sau mấy vị trước đệ tử của Đức Phật thì chắc chắn là mấy ông sẽ sinh tâm ngã mạng cho nên mới có cái luật là người xuất gia trước là đứng trước trong tăng đoàn tức là phải nghiễm nhiên là sư huynh phải có kính tổng thượng trung hạ tọa rõ ràng chứ còn mình mà ý mình lớn tuổi lớn tuổi thì lớn tuổi nhưng mà anh tu sao có nghĩa là anh nếu mà dùng cái từ mà sanh ra đó thì anh có lớn tuổi đi nữa anh cũng sanh ra trong nhà Phật pháp sau người kia người kia được sanh trong ngôi nhà Phật pháp trước mình là lớn hơn mình dù là người tria nhỏ tuổi đáng cháu ngoại mình <laughs> nhưng mà trước gia sau là phải trân trọng người ta đấy là luật nó đó, đó là cái điều rõ ràng cho nên là cái điều quan trọng của cái việc của những người con mà thực sự muốn lo cho cha mẹ mình bằng cách là phải để cho mẹ kính tinh tam bảo đi vì sao nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn sau khi chết của cái người có quy y tam bảo và không quy y tam bảo khác lắm khác luôn chúng ta được quy y tâm bảo rồi cái chỗ nương về mặt tinh thần của mình á, rất là vững chãi và quý vị thấy á, cái này tôi nói đóng phim là đúng á, là nó có một cái mình tưởng tượng như từng nhà để từng nhà để từng nhà từng nhà vậy thì mình đi giữa trời nắng cái mình chọn cái nhà này để mình vào đúng không muốn muốn trú để mà tránh nắng tránh mưa này khá là vậy mình chọn cái nhà nào mình thích thì mình vào là lúc đó là mình có cái gì mình có cái quyền mình tự do nhưng khi chết mình không có được tự do và tất cả những cái người mà có quy y á chúng ta tưởng tượng lâu nay mình nói chuyện ngôi nhà tam bảo ngôi nhà tam bảo đố gì có không có thật cái cảnh giới của những người mà đã quy y đạo phật mà không phạm lỗi lầm á ha thì quý vị sẽ thấy rằng nó rất là yên sau khi chúng ta bỏ cái thân mạng này Mặc dù ở đây chúng ta chưa nói tới cái chuyện tu tập lớn lao Nhưng mà nó có một cái ngôi nhà thực sự rất là bình yên cho tất cả những người đã quy y Còn những người mà không có từng quy y tam bảo Thì không được vào ở trong cái nhà đó Và họ ở ngoài cái cảnh giới của họ Và nếu như mà cha mẹ chúng ta chết chưa quy y trong 49 ngày chúng ta tìm cách làm lễ quy y đi thì quý vị sẽ thấy rằng là cha mẹ chúng ta sẽ nếu mà nói là linh thiêng để về báo là sẽ báo cho mình một cách ngon lành là ba mẹ bây giờ có chỗ ở đàng hoàng rồi con liền chỉ cần quy y được trong 49 ngày hoặc là trăm ngày á một năm cũng được nếu mà tùy tùy cái hoàn cảnh của mình Thật ra còn sống thì quy y theo kiểu sống mà chết quy y theo kiểu chết chúng ta thấy sống có nhiều khi cũng phải nhắc lại là tại vì sống mình nguyện trọn đời quy y Phật đúng không trong cái lời lời quy y là nguyện trọn đời quy y Phật nguyện trọn đời quy y pháp nguyện trọn đời quy y tăng nhưng khi người chết làm lễ quy là làm sao nguyện đời đời được quy y Phật à nha cái quy y cho dông nó khác á không biết là quý thầy tụng lúc đó quý thầy sao chứ mỗi lần mà tôi quy y cho dông là tôi nguyện cho cái dông này đời đời kiếp kiếp quy y Phật chứ không phải nguyện một đời thì như vậy là dù chúng ta còn sống đã có làm lễ quy y thì chết nên quy y lại một cái nữa tại vì họ đã nguyện trọn đời quy y phật bây giờ họ chết là hết rồi chúng ta nên hiểu điều này mà tất cả những phật tử nếu mà có thân tình với quý thầy thì cũng phải nói là nên nhắc quý thầy làm ơn quy y cho tụi con sau khi chết dùm đúng không tại vì quý vị đã nguyện trọn đời quy y phật mà à, đây là cái mốc mà bởi vì tôi ít có khi nào tôi không có đủ <laughs> thời gian đi đi đám tang vậy mà tôi đi đám tang là tôi luôn luôn quy y trở lại hết đó. ngay cả cái người xuất gia tôi còn quy y lại nữa tôi đứng trước đám tang tôi hay làm lễ quy y đó lắm nguyện cho cái vong linh cái hương linh này cái giác linh này là đời đời kiếp kiếp được quy y phật quy y pháp quy y tăng chứ không phải là trọn đời mình nhớ lại trước cái lễ quy y mình gì nguyện trọn đời không à đúng không đâu có ai nguyện đời đời đâu <laughs> Ông ấy 11 mình sửa luôn ở trong cái nghi thức quy y lại là nguyện đời đời quy y Phật cho rồi đi nặng <laughs> chết gõ câu quy y không biết làm sao chư tổ hồi xưa là nguyện trọn đời tôi không hiểu chứ lâu nay tôi cũng có cái suy nghĩ này bây giờ thọc bút cho sửa chuyện cái chư tổ không biết làm sao nhưng mà tôi nghĩ cũng nên sửa đi tại vì nhiều khi có những người phật tử mình đi xa rồi họ mất mà họ không được làm lễ quy y thì họ nguyện trọn đời quy y Phật tới họ chết của họ mất tiêu rồi hết rồi tại vì nguyện có hết đời mà mà mỗi lần làm lễ quy y tôi phải lật ra cái này cái tôi đắn đo đắn đo hoài có nên sửa không ta <laughs> giờ mới khai thiệt á tôi lâu nay trong bụng tôi muốn sửa cái này lắm á bây giờ mới sửa lại cho rồi đi giới đàn tăng sửa là, là nguyện đời đời quy y phật cho rồi để đừng nguyện trọn đời nữa đó là rồi 11 một quý phật tử chúng ta mà có làm lễ quy y chúng ta dự cái là lễ quy y lại đúng không cái cái lúc mà trên quý thầy đọc gì đọc ở dưới mình là mình đọc nguyên cái câu là nguyện đời đời kiếp kiếp quy y phật <laughs> ở trên quý thầy đọc gì đâu đọc mốt dặn mấy người mới quy y là cứ đọc cái câu đó đi thì vậy là đời này mình có chết thì mình cũng quy y phật đời sau ví dụ vậy đó thì như vậy là cái nguyện của mình trước tam bảo rất là quan trọng cho nên là sinh nếu mà mình quan tâm tới cái chuyện cha mẹ của mình chết làm như thế nào tốt thì là ngoài cái việc mình tu tập rồi đúng không thì mình xin quý thầy làm lễ quy y cho cha mẹ con xin cho được thầy trụ trì không làm <laughs> thì nhờ thầy khác làm miễn là quy y dòng linh hương linh được quy y sau khi chết mới là tuyệt vời và những người chưa quy y thì quy y lần đầu nhưng mà người đã quy y hồi còn sống thì chết phải quy y đây là chuyện quan trọng lắm á nhắc lại giới pháp cho họ và và một điều tuyệt vời như thế này là quý vị thấy hay lắm nha tức là cái này mình phải có cái gì đó để mình có thể thấy được là cái thần thức của họ thay đổi trước khi quy y và sau khi quy y lạ thường lắm nó yên ổn và nó bất an rất là lạ thường đây là một cái sự thật xảy ra trong cảnh giới tâm linh chúng ta chỉ có đi sâu vào thiền định chúng ta mới thấy được hết mấy cái điều này còn không là, là nói chuyện mà dông dông dài dài dẫn dẫn ở bên ngoài chứ đụng tới cái chuyện sống chết là cái chuyện phải thấy bằng cái thấy gì đó và đây là cái điều hết sức là quan trọng bởi vì tôi nói là tôi phải nói cái đề tài này cho được <laughs> hôm nay mới hên nó hỏi trúng <laughs> trúng món ruột rồi cái món này tôi muốn nói lâu lắm rồi mà mình chưa có cái, cái, cái, cái dịp để mình nói tại vì rất là nhiều cái người phật tử mình đã chết rồi mình nghĩ là mình quy y rồi là chưa bao giờ quy y lại đúng không rất rất là nhiều người bị cái sai lầm này và tôi biết là rất là nhiều thầy cũng chưa bao giờ thấy được cái chuyện này cho nên là ở đây cũng là một cái bài mà để mong rằng tất cả tăng ni trụ trì hoặc là những người xuất gia nên nghe lại cái này và làm ơn quy y cho phật tử sau khi chết dùm đi tại vì trong cái văn quy y là nguyện trọn đời quy y phật nguyện trọn đời quy y pháp chứ đâu có nguyện đời đời đâu và khi quy y linh là quý này phải làm lễ là nguyện đời đời kiếp kiếp quy y phật thì như vậy là sau cái lễ đó là họ được ở trong ngôi nhà tam bảo nha và mọi chuyện nó sẽ khác đi khác là rất là nhiều cho nên rất là nhiều cái dòng linh đang chơi dơi thất thơ thất thưởng rồi đó nếu mà con cái còn nhớ ví dụ như ông bà cha mẹ mình chết lâu cũng được nữa không sao hết đó lại đúng ngày dỗ chạp hay là một cái lễ gì đó mà mình cần thấy mình xin được vị thầy nào làm lễ quy y cho cha mẹ con và chúng ta nên dự cái lễ đó đem cái à, linh dị đem cái lư nhang lại là quy trước tam bảo để mà làm lễ quy y lại thì cái vị đó sẽ khác liền nếu cha mẹ chúng ta chưa được siêu thoát thì đây là việc mà chúng tôi thấy là rất là cần á một cái câu hỏi này là phải nói là rất là có lợi cho nhiều người <laughs> rất là hay đó thì như vậy là cái chuyện quan trọng nhất là quy y còn những chuyện khác là mình giải quyết tất cả rút mắt cho cha mẹ mình mình thay thế cha mẹ mình giải quyết tất cả mọi điều can gián tất cả những cái phiền phức của cha mẹ mình đấy là trách nhiệm của những người con á mình cũng phải tâm sự cha mẹ cũng phải nói thiệt mọi điều sâu kín nhất có những điều mà không thể tỏ bài với ai đúng không nhưng mà phút cuối cũng phải nên nói <laughs> không có nói là không có được á những cái nỗi niềm mà nó, nó thầm kín ở nơi tâm mà mình không tâm sự để tỏ bài không giải quyết được phút lâm chung là rất là kẹt cho nên là những người lớn tuổi thì bây giờ có cái chuyện gì ha chúng ta bắt đầu nếu mà uh, chúng ta lo cho cái việc sinh tử của mình để được tốt hơn thì uh, ngay từ giờ lúc này là chúng ta phải chuẩn bị trên 50 là bắt đầu nó đi đi về con đường xế chiều rồi thì chúng ta phải chuẩn bị cho tốt mọi thứ để thấy rằng là mình sẵn sàng ra đi bất kể giờ phút nào một cách rất là nhẹ nhàng vậy là được rồi rồi không còn vướng bận cái chuyện gia đình không vướng bận chuyện tiền của không vướng bận chuyện tình cảm không vướng bận chuyện thù hằn không có vướng bận về cái chuyện gì nữa hết và trên đầu mình lúc nào cũng có phật càng về già chừng nào càng thương quý phật nhiều chừng nói giùm tôi đi đổi cái tình cảm <laughs> đổi tình cảm thay vì thương con thương cháu thương gì đó bây giờ mình thương phật bây giờ mình nhớ phật thì nhớ rồi đó nhớ con trai út gái út gì đó thì bây giờ mình đổi là mình nhớ phật cứ như vậy đó mình đổi thôi tức là cái tình mình mà hướng ở đâu thì giống như cái cây nghiêng ở hướng đó thì chắc chắn là sẽ ngã về cái hướng đang nghiêng ở chúng ta cái này là dễ làm chứ không có khó có điều là chúng ta có chuẩn bị tốt cho chuyện này hay không thôi chứ nếu quý vị chuẩn bị tốt rồi thì cái việc ra đi của mình là tuyệt vời phải nói như vậy và phút cuối mà còn à, cái gì đó bình tĩnh niệm câu niệm phật hai câu niệm phật để chúng ta ra đi thì à, thì tốt hoặc là những người tu thiền thì giữ phút cuối chúng ta giữ được sự yên ổn thanh tịnh an lạc của mình và thật sự cái này cũng khó mà phải chỉ có cái phút mà ở trước đám tang khai thị thôi tại vì là cái cận tử nó sẽ hiện cái nghiệp báo của mình ra và wow, cái này là chuyện khủng khiếp đó. nếu mà chúng ta có những cái quả báo ác đó, nhiều đời đó lúc đó nó kinh khủng lắm nó hiện ra chúng ta tưởng tượng như nếu mà có một cái, cái nghiệp báo ác gì nó sẽ hiện ra một cái một cái cái gọi là gió nghiệp và quý vị mà thấy cái này sợ lắm có những lần mà tôi phải phải đủ cái, cái tĩnh lặng để mà mình vô sâu ở trong những cái tầng đó đó thì quý vị thấy cái gió nghiệp nó đen cuồn cuộn thấy ghê lắm những cái khói đen y đen của những cái cái ống khói nhà máy vậy đó ha nhưng mà nó kinh khủng lắm cho nên mình vừa bỏ cái này ra nếu mà ai mà có những cái nghiệp ác nó bị cuốn quý vị không có cưỡng nổi y như là mình là một miếng rác rất là nhỏ gió này nó cuốn một cái là bay mất không không có cách nào mình có thể cưỡng lại được với cái gió nghiệp đó nói gì chứ mà nói tới gió nghiệp mấy người mà đang sanh tử người ta mới sợ mình còn sống mình không có hiểu không có cảm nổi cái này đâu nhưng mà tôi phải nói thật là mỗi khi tôi nhớ tới cái từ gió nghiệp một cái là tôi gần như hơi rợn người á và nó cuốn tất cả những thần thức bị cuốn không có cưỡng nổi và tới hồi mà dừng lại rồi đó là một cái chỗ tối hù mà xuống sâu dưới kia rồi nghiệp báo mình sẽ cuốn tới những cái quả báo tới những cái chỗ mà đọa lạc á là kinh khủng lắm mà cuốn cho tới mà mở mắt ra tối hù nhìn là thấy lông lá nó mọc ừ, bốn cái chân dài rồi <laughs> gió nghiệp là nói tới gió nghiệp mỗi một lần trong đời tôi mà nghĩ tới cái từ gió nghiệp đó là tôi nghe nó rợn rợn người á đây là phải nói thật cho nên là ở cái đoạn cuối mà biết Phật Pháp á Tôi nói là cái người nào mà đoạn cuối chừng 5, 10 năm trước khi chết mà chúng ta biết được Phật Pháp là Tôi phải nói là chắp tay chúc mừng á Để cho cái, cái phút cuối chúng ta được ăn năn hối lỗi bỏ những cái điều ác được á ha Thì phút cuối không bị gió nghiệp này hay lắm từ những cái nghiệp rất là nặng kinh khủng những cái gió đen cuồn cuộn như là một cái loại gió lốc bốc cả tám chục cái nhà này cũng bay nữa làm sao mình có thể đứng được kinh hoàng như vậy và nghiệp chúng ta nhẹ thì gió nó lại khác đi có những người gió lành sau khi chết rồi tự nhiên hiện những cánh đồng mênh mông đẹp đẽ ra gió lành thổi chúng ta đi tự do ngay khi bỏ thân mạng đã tự do rồi sướng lắm những người mà cái quả báo thiện á mình thấy cuộc sống họ sau khi chết thấy thèm lắm <laughs> chúng ta phải dùng cái từ thấy thèm lắm còn mà những người quả báo ác mình thấy kinh tởm lắm phải nói sợ lắm mỗi lần tại vì hồi xưa thực sự thì sau một đoạn tu tập tôi có nhiều cái thay đổi và tôi quyết lòng tôi tìm có cái kiểu chết của người ta làm sao <laughs> tôi phải đầu tư thời gian rất là nhiều tức là ngồi thiền hoặc là ngồi riêng gì đó tôi nhất định tôi phải tìm để tôi thấy cái kiểu sống chết người ta coi làm sao đó mình phải hiểu cho được cái phút mà sau khi bỏ cái thân mạng này như thế nào và quả tình là mình thấy ra nhiều chuyện thấy ghê lắm cho nên nói tới nghiệp á nếu mà dùng cái từ mà nói tới nghiệp là tôi có thể nói suốt đời <laughs> suốt đời mà rất là nói mà cái nghiệp mà sau khi chết đó là trong những cái mà rất là khó có thể chứng minh được chỉ trừ những cái người mà họ đã lọt qua cái lưới của vật chất rồi thì họ mới có khả năng thấy được những cái cảnh giới này và như vậy là không thể không tu đáng sợ phải nói là rất là đáng sợ khi mà người ta tạo ác mà vừa bỏ cái thân mạng này á tôi nhớ ngày xưa là lúc mới về đây trụ trì nè thì à, có một ông ổng làm cái nghề à, bán thịt và ông chết cũng ghê lắm người ta chở cái à, cái gì đó cái ton á cái ton lợp nhà đó mà sáng sớm ra ông tập thể dục mà cái thằng cha chở cái sao lôi cái cái ton đông ngang rớt cổ chết đức hoặc không có lìa đứt mà không có lìa mà phải nằm trên è è è mấy ngày máu ra vậy mà không chết rồi người ta chỉ phải cầm cái cái cái thớt ờ, sắc thịt nó đem liếc liếc liếc cái dao <laughs> trên cái thớt này ổng không có chịu chết đó. và tại vì lúc đó còn rảnh lắm lúc nó mới về trụ trì còn rảnh lắm tôi gán tôi coi coi thằng cha này cái kiểu gì mình vừa thấy một cái mà thấy một cơn gió kinh khủng khủng chả đi ha là mình ngồi thiền mà mình ốc nó dựng dựng dựng dựng dựng tóc gái rồi nữa đó thấy ghê lắm và đi múc luôn đi tới cái chỗ đen tối kinh hoàng và bắt đầu mọi chuyện xảy ra đó còn kinh khủng hơn nữa cho nên là mỗi khi mà cái người mà ở giai đoạn cuối nói tới cận tử nghiệp là tôi rất là lo tôi nói con cái làm ơn mà thì có thể chiều lòng ông bà cha mẹ mà giai đoạn cuối rất là chiều đừng có chọc cho giận đừng có để cho ông bà già giận đừng có để cho ông bà già phiền đừng có để cho cái người sắp lâm chung có một cái phiền phức và bằng mọi giá phải làm cho họ tươi họ vui họ xả bỏ dụ họ xả bỏ chuyện này dụ họ xả bỏ chuyện kia cho kỳ được chứ còn cái thù hằn cái nghiệp ác là cái mà khó cho nên nếu lỡ ví dụ như cái này là cái mà cuối cùng chúng ta nói với nhau là lỡ uh, cha mẹ ông bà mình mà có phạm lỗi với ai á thì cha mẹ không đi xin được thì mình cũng gán đi xin dùm hồi nãy là thiếu nợ bây giờ là nợ nợ nợ nợ tiền bây giờ là nợ tình cảm ở ờ, nợ gì đó không biết mà mình biết là mình phải phải dùng cái từ là đội cái khai trầu cao đi đàng hoàng đó nha còn cái gì nếu mà mình phát hiện được á tiền cũng vậy nữa cha mẹ nhiều khi quên mà mình nhớ là mình phải đội cái khai lễ đi trả đàng hoàng á chứ không có để sẽ rất là nguy hiểm thì à, nợ tình cảm người ta phiền hận ví dụ như nghe chồng sớm nha cha mẹ mình chết rồi mà nghe chồng sớm nói uh, kêu cha mẹ mình chửi gì cái chuyện gì đó đúng hay sai cũng nên lên đi xin lỗi người ta luôn đi hiểu không ví dụ như cái bà cái bên bà ghét má mình nào không biết mà tới hồi chết rồi mới ngồi bên cái bà chửi à nói con mẹ đó rồi đó thế này thế kia thế nọ đại khái là vậy mà mình nghe thì đừng có giận mà chửi người ta mà lên quải gối đi xin lại người ta đi là má con hồi đó có phạm gì với bác với chú với cô gì đó mà không có kịp xin lỗi thì bây giờ con xin đại diện mẹ con con xin lỗi mong cô bác tha thứ dùm phải xin lỗi á, chứ đừng có đừng có để cho cái chuyện phiền hè của chồng sớm cũng không có được nữa thật ra là chúng ta thấy cái gần chết nhiều chuyện á <laughs> và chừng đó cũng đủ rồi ha rất mong là tất cả những người già chúng ta được cái gì đó tốt nhất ở cái giai đoạn cuối và và bỏ cái thân mạng này chúng ta phải đảm bảo được là chúng ta sẽ tốt hơn đời này ít lắm là cũng phải được như vậy cho nên kể từ bây giờ nếu ai đã chưa quy y thì làm ơn làm phước quy y dùm và quy y rồi thì chúng ta cố gắng sẽ sẽ tu tập để giữ tâm mình được uh, phải nói là hiền thiện á, giữ được cái sự hiền thiện cho tới phút lâm chung thì mọi điều nó sẽ tốt với mình còn nếu mà cái tâm hiền thiện của mình mà không có thì nó sẽ không hay lắm cho cuộc đời sau khi chết nó sẽ sẽ đi con đường không có lành và tôi nói là một lần nữa là quý vị tìm cách nào cho người lớn tuổi quy y dùng sẽ rất là hay sau khi bỏ thân mạng này mình nói hay thôi chứ bây giờ cái cảnh đó là mình không diễn tả được nói quý vị có thể gật đầu quý vị cũng không thể tin hết được đâu nhưng mà nếu mà ai đủ cái thần lực để có thể thấy là hai cái cảnh của người quy y và không quy y khác nhau cho nên khi chết mà quy y thêm một lần nữa thì lại là một cái chuyện tuyệt vời nữa rất tuyệt vời cho quy y sau khi chết dù chúng ta có quy y rồi còn chưa quy y là bắt buộc phải làm lễ quy y và một cái điều quan trọng là gì cho cái người gần chết mà được kính tin tam bảo là một điều tuyệt vời cho nên là quy y rồi phải tìm cái cách nào đó để cho cha mẹ ông bà mình người lớn mà khi nói tới phật là thích lắm quý lắm thương lắm là tuyệt vời mà nói tới phật mình trề môi một cái là hư liền á phải lại và sám hối dùm á chứ nhiều ông cụ bà cụ tôi biết họ không kính tin tam bảo và như vậy thì cái lời cầu nguyện của mình cái lời tụng hồi hướng của chùa vẫn không dính dáng vô chỉ họ kính tin tam bảo thì lời cầu nguyện và lời cầu siêu quý thầy mới có tác dụng đây là cái chuyện rất là quan trọng cho nên đừng để cho cha mẹ mình mít lòng với tam bảo giai đoạn cuối dùm phải làm sao gợi được cái chút tình cảm cũng được nữa miễn có tình cảm là ăn tiền còn không có tình cảm là coi như thua trắng chắc chắn là sẽ đi con đường xấu rồi buổi sáng này có nhiều hết giờ tiêu rồi <laughs> thôi cho ta nghĩ này bữa nay chắc là phải nợ nữa đó quá trời câu hỏi luôn à thôi chúng ta nghĩ ha chiều chúng ta học tiếp chúng à, sanh à, vương